<coughs> bữa nay ờ, chúng ta sẽ bàn ờ, về một uh, chữ rất là ừ, nghe rất là bình thường nhưng mà tôi cho nó cũng là cần thiết uh, quan trọng trong đời sống của mỗi người ừ, cũng như trong cuộc tu hành đó là chữ đúng và sai hai chữ này nghe qua nó rất là đơn giản nhưng mà nó là nội dung nó là cốt lõi nó là tinh thần nó là linh hồn của thế giới mình nghe tới chữ đúng sai đó nghe nó đơn giản nhưng mà nó chính là quyết định mọi thứ trong cái cuộc bầu cử ở Mỹ á, mình thấy ừ, cũng tùy thuộc vào cái sự chọn lựa của người Mỹ mà chúng ta có uh, một cái nhiệm kỳ của ông Trump và những gì đã xảy ra trên đất Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung thì cũng tùy thuộc vào cái lựa chọn của người dân Mỹ ừ, đối với cái vị tổng thống ừ, tương lai của mình rồi bây giờ thì ờ, qua một cái giai đoạn mới chúng ta thấy họ tiếp tục họ chọn kỳ trước là giữa bà Clinton với ông Trump kỳ này giữa ông Trump với ông Biden thì ở đây tôi không có ý kiến về vấn đề chính trị tôi không nói lại đúng hay sai mà tôi chỉ mượn cái sự kiện của thế giới tôi muốn nói một điều đó là chính do lựa chọn của mình à, về chính trị về văn hóa về tôn giáo à, về đời sống thường nhật à, à, mà cuộc đời của ta nó ra sao ờ, từ những lựa chọn lớn ừ, như là bầu cho, cho ai cho đến cái lựa chọn nhỏ là mình nên ăn uống sinh hoạt à, tiếp xúc ừ, giao tiếp như thế nào tất cả những cái đó nó đều có ảnh hưởng à, lớn ảnh hưởng quan trọng ừ, đối với đời sống của mình dầu mình là một người homeless mình không có tiền không có nhà không có xe mình không có tài sản gì hết nhưng mà mỗi mỗi cái lựa chọn trong đời sống mình nó quyết định cái phần đời tiếp theo của mình à, cái quãng đời còn lại của mình cho nên cái chữ đúng sai nó, nó quan trọng lắm thì theo trong cái tinh thần Phật pháp ấy thì cái chữ đúng sai nó rộng mà sâu lắm trước hết chúng ta phải nói rằng đúng hay sai nó phải được uh, uh, phân tích trên nhiều khía cạnh nhiều phương diện chứ không phải là nói chuyện một chiều a là đúng b là sai nói như vậy thì mới một chiều thôi mà đúng hay sai nó còn nhiều khía cạnh khác để mà quyết định ví dụ như uh, công dụng thời điểm cường độ và trên hết là bản chất tôi nhắc là một chuyện mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần ở à, trong Phật giáo mình có một cái chữ mà đa phần là người Việt Nam hiểu sai mà cái chữ đó chữ đó là mình nghe mỗi ngày yeah. mà trong khi đó là mình lại hiểu sai đó là cái chữ thiện <clears throat> chữ thiện ác muốn nói đến chữ ác mình nói chữ thiện trước là lòi là chữ ác cái chữ thiện ở trong đạo Phật mình ấy nó có nhiều từ đó mà có một cái từ là ai cũng biết cái từ Bali là chỉ cú salad cái, cái chữ này tôi nói đi nói lại không biết là bao nhiêu lần giống như trong cái lớp intensive ngày chủ nhật thì tôi bàn về cái chữ danh sách tôi nói rằng cái chữ danh và chữ sắc để nó không có ổn bởi vì cái tiếng trong tiếng Pali á, cái chữ danh á, là nam á cái nghĩa phổ biến nó là cái tên tên gọi tiếng Hán Việt gọi là danh còn sắc á, tiếng phải Pali gọi là Rupa cả Pali lẫn Sanskrit đều là Rupa hết ừ. nhưng mà mình ờ, cũng trong bản tiếng Hán chỉ là sắc mà các vị biết bản thân cái chữ danh đó, là cái tên gọi đó nó không có đủ để mà đại diện nó không đủ để mà chuyên chở cái ý nghĩa của chữ nam á trong Bali bởi chữ nam á trong Bali nó nhiều nghĩa lắm mà cái ý nghĩa mà tên gọi đó nó chỉ là một trong các nghĩa thôi mà mình muốn muốn hiểu cái chữ nam á nam á rupá là gì đó thì cái chữ nam á mình phải truy nguyên cái nguồn gốc của nó là từ cái, cái động từ căn là nam á tiết nó có nghĩa là hướng đến nhắm tới à, à, thì cái bản chất của cái cái tâm á, hay là thức á, hay là ý nó là hướng tới hay là nhắm tới cái đối tượng dạ. cảnh sở tri cho nên nếu mà ở đây mình dịch mình lấy cái nghĩa là danh đó, thì nó gượng dữ lắm rất là gượng gượng dữ lắm yeah. gượng dữ lắm cho nên là các cái bản dịch tiếng Anh đó là ừ, có rất nhiều bản họ dịch cái chữ danh sách họ dịch chữ danh là consciousness hoặc là mai chứ họ không dịch là name yeah. cái thứ hai đó là ví dụ như mình thấy trong bản tiếng Đức cái chữ sắc họ dịch là material chứ họ đức đọc material mình anh đọc material hết thì chứ họ hoặc là dịch là matter tôi biết anh hoặc là bên tiếng đức thì material chứ chứ còn mình dịch đó là copy thì là, là, là thân xác là đã kỳ rồi à, trong cái đức dịch là copy là đã kỳ lắm rồi nói chi là mình dịch là chữ sắc các vị dò trong cái cái cái cái cái cái, cái, cái bạn có bản tiếng Anh tiếng Đức nào mà họ dịch là là là, là pha bê là màu hay là hay là color là màu không có chỉ có các bạn tiếng Việt Nam mình mới có chữ sắc mình dựa thì bản Hán Hán Việt nha cho nên nên mình phải truy nguyên cái nguồn gốc của chữ Nam á là từ cái chữ Nam Mát Tí có nghĩa là hướng đến trong vào cúi xuống hướng hướng vào à, giống như chữ Nam Mô nó từ cái chữ của nó cái chữ Nam Mô nó cũng từ cái căn Nam Mát Tí có nghĩa là hướng đến hướng đến Nam Mô Bụt Thầy giác ừ. Nam Mô Nam Mát Tí rồi Nam á rồi cái chữ rupa đó là danh từ nó hình thức danh từ của cái động từ rupati có nghĩa là dissolve có nghĩa là phân hủy là tan rã là băng hoại bởi vì cái đặc điểm của tâm á, hay là của thức á, là hướng đến hướng đến cái ngoại trần còn cái đặc điểm của sắc á, nó là cái sự là tiêu hủy tan rã băng hoại à, trước những cái điều kiện ngoại lực vật chất cho nên ở đây mình dịch là nghĩa là nghe rất là gương bây giờ đó tôi đi lạc đề cố ý tôi cố ý tôi lạc đề đó nha bây giờ tôi quay trở lại cái chuyện thiện ở đây trong đề tài hôm nay tôi nói về cái chữ đúng sai rồi trước hết tôi nói về cái cái, cái, cái đúng sai trên bản chất trước đây tôi bàn về chữ thiện thì chữ thiện trong tiếng phạn là cú lát nó có nghĩa là khéo đúng đúng cách hoặc là khéo hoặc là đúng cách nha tiếng anh nó dịch là skills ừ, skills mà trong tiếng hán dịch là thiện sam thiện thì là thiện này có nghĩa là khéo ờ, nhưng thiện chiến thiện xạ rồi đó dạ, thì thiện là khéo ở cái chuyện khéo này nó nó hoàn toàn là nó không có cái nghĩa đạo đức ở đây nó không có mang tính đạo đức không mang tính tôn giáo tâm linh tinh thần gì hết mà nó thuần túy là mang cái nghĩa, nghĩa nghĩa kỹ thuật kỹ thuật nha technique thôi chứ nó không có cái ý nghĩa ethic ở đây nó chỉ thuần túy mang nghĩa kỹ thuật có nghĩa là tất cả chúng sinh trong đời này ai cũng muốn sướng ai cũng sợ khổ không ai cũng muốn sướng sợ khổ nhưng mà cái hành động nào suy nghĩ nào ngôn ngữ nào mà nó có cái tác dụng đi ngược lại cái hướng đó thì cái đó được gọi là không khéo gọi là bất thiện nha ai cũng muốn sướng ai cũng muốn giàu ai cũng muốn đẹp ai cũng muốn khỏe ai cũng muốn thọ không mà cứ làm toàn là mấy cái chuyện đi ngược lại cái giàu khỏe đẹp thọ ờ, gọi là sát sanh trộm cắp Ờ, dâm vọng tử không ờ, làm toàn mấy chuyện đó đi ngược lại ước muốn của mình à, mình muốn khoét cái lỗ à, mà mình lại thay vì mình làm mình lấy đi thì mình lại đắp vào à, thì làm sao có được cái lỗ rồi mình muốn đắp là một cái gò thì mình phải thêm chứ mình sao gọi là bớt mà mình muốn đắp gò mà mình lại đi móc cái lỗ là sai nha à, muốn khoét cái lỗ thì mình phải lấy bớt ra mà muốn đắp cái gò thì mình phải thêm vào cái đó gọi là đúng gọi là khéo nha ừ ở đây mình mình mình sợ khổ mình ham vui ha, ham sướng thì mình phải làm cái gì mà nó đem lại cái kết quả là lìa khổ và được vui thì cái đó gọi là hành động đúng cách cái này gọi là thiện nha như vậy thì cái đúng sai ở đây đầu tiên là nói trên bản chất bản chất thiện ác trong giáo lý A Di Adidam thì có cho chúng ta biết một chuyện đó là toàn bộ vũ trụ này nó được cấu tạo trên hai cái công thức à, công thức một à, đó là tâm lành rồi thứ hai là tâm tâm ác ừ. chính cái tâm nó đẻ ra tất cả thí dụ như mình nói cái duyên khởi của bạn hữu là gồm có bốn thứ là nghiệp là tâm à, thời tiết và dưỡng tố à, nói theo thì đàm á nhưng mà mình thấy cái nghiệp á, nó cũng chính là tâm tâm trong quá khứ tâm thiện ác trong quá khứ nó khiến mình tạo ra ba nghiệp thân khẩu ý cho nên bây giờ cái đời này mình gọi đó là tiền nghiệp chứ thật ra tâm là quyết định tất cả À, bởi vì nghiệp cũng do tâm mà ra à, và cũng theo a tỳ đàm thì hai cái sao cũng do do cái tâm mà ra cái, cái thời tiết và cái diện tố do cái tâm tư của chúng sanh mà nó chiêu cảm trời đất thiên nhiên à, khiến cho nó nảy sinh ra cái này cái kia ví dụ như mình thấy à, lục lội bạo tố à, một phần á, là cũng do người ta do túi tham không đáy à, khai thác tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt này không có ý thức bảo vệ thiên nhiên đó là tâm thức con người ha. tâm thức con người nó dẫn đến cái chuyện gọi là mình gọi là mình gọi là mình ngược đãi thiên nhiên thì đừng trách thiên nhiên trừng phạt lại mình đó là rõ ràng là do tâm nha à, cho nên là nếu mà trong một cái thế giới mà ai cũng sống bằng tâm lành trong một thế giới mà ai cũng đang hưởng quả lành thì nó không có những cái bi kịch những cái thảm họa mà ghê gớm rùng rợn như vậy à, một khi mà đời xưa mà mình sống bằng tâm ác thì bây giờ mình phải chịu quả khổ cho dầu mình là thánh là phật đi nữa nhưng mà đã quả nó trổ rồi tránh không được mà cái quả đó đâu nó ra cái quả quả khổ ở đâu nó ra nó rõ ràng là nó do cái tâm bất thiện đời trước thì dụ như đức bổn sư của mình đức bổn sư thích ca mâu ni là một vị gọi là chí tôn chí thánh toàn thiện toàn giác đúng nhưng mà cũng do cái kiếp xưa nào đó ngài đã từng có những cái giây phút ừ, sống bằng tâm ác tạo những nghiệp ác cho nên đời này ngài mới bị những cái tai họa này nọ mặc dù ngày cuối cùng cũng không sao nhưng mà tai họa mình cũng phải nhìn nhận tai họa có biết bao nhiêu lần người bị người ta thuê sát thủ rồi người ta lăn đá rồi người ta thả voi điên rồi người ta thuê sát thủ rồi, rồi tùm lum hết rồi chửi bới nói xấu đủ thứ chuyện đây vu quan giá họa hết thì như vậy mọi sự ở đời này là nó đều đi ra từ cái tâm mình hết à, từ cái tâm mình hết thì ờ, nếu mà nói theo A Di đàm thì tâm ở đây nó gồm có hai công thức ờ, cái công thức một ờ, là cái biết đơn giản không phàm thánh thiện ác cộng với 13 tâm sở trung tính những thành tố căn bản cho một cái tâm rồi cộng với 14 cái tâm sở tiêu cực thì cái công thức 1 cộng 13 cộng 14 này nó làm nên cái gọi là tâm ác chính cái tâm ác này nó tạo ra các cái quả xấu đưa người ta đi đầu thai cõi khổ hoặc là nó tạo ra những cái ờ, đau khổ những tai họa những cái chuyện trái ý nghịch ý trong đời sống bình sinh và sau cùng chính mấy cái tâm này nè chính cái công thức 11 13 14 này nè nó tạo ra các cái cảnh giới xa đọa wow, các cảnh giới xa đọa là do cái tâm chưa tâm ác của chúng sanh tạo ra và một nửa vũ trụ là cõi lạnh thì cõi lạnh nó do cái công thức thứ hai là một cộng 13 cộng 25 25 à, đây tức là những cái thành tố tâm lý tích cực ừ. thì những cái thành tố tâm lý này nó cộng lại nó làm nên cái gọi là tâm lành thì tâm lành nó cho ra những cái hệ quả là gì một là bản thân cái tâm lành ấy, khi nó có mặt thì đương sự được là an lạc thứ hai nữa là nó cho quả về sau có nghĩa là chính cái tâm lành nó cho mình cái tâm đầu thai về cõi lành và nó cho mình những niềm vui trong cái cõi bình sinh ở mọi kiếp sống nha ừ. và trên hết chính tâm lành và chính cái tâm ác nó góp phần không nhỏ trong cái việc gọi là chiêu cảm tác động lên cái môi trường sống Đấy, trong đó gồm có thiên nhiên nè bây giờ mình nói chuyện gần nè trong một xã hội mà có giáo dục có nhân bản à, thì người ta cũng có xả rác à, không có xả rác không có trộm cắp không có bạo hành không có bạo lực à, mình dò xem trên thế giới à, có những cái quốc gia mà đứng đầu về cái tỷ lệ tội phạm à, về tỷ lệ tự sát nhưng mà ngược lại có những quốc gia à, mà cái tỷ lệ bạo lực bạo hành à, tội phạm nó rất là ít rất là thấp là vì đâu cũng là do cái tâm người do cái lòng người nghe, cho nên chuyện đầu tiên cái đúng cái sai là phải nói về cái bản chất bản chất thiện ác bản chất lòng là xấu ở mỗi chúng sinh đầu tiên là như vậy chính vì cái bản chất thiện và ác đó nó mới cấu tạo nên là cái vũ trụ này ừ. cho nên khi mà mình làm chuyện ác thì coi như mình đã mở đường đã mở đường cho vô số cái bậy bạ sau này do sát sinh đời sau sinh ra bệnh tật yếu mệnh do trộm cắp bụng xỉn đời sau sinh ra đói nghèo mất của tán gia bại sản không không giữ được của cải rồi do cái tà dâm đời đời sinh ra trở, trở thành đối tượng ờ, thù ghét ác cảm của mọi người do cái nghiệp nói dối cho nên đời đời sinh ra đó là không có được niềm tin của ai cái này khổ lắm nha nói không ai tin hết rồi cái thứ tư thứ, thứ năm đó, là do cái giới tử tức là sử dụng các chất kích thích gây say gây nghiện ảnh hưởng tâm lý cho nên đời sau sinh ra phải bị gọi là tâm thần mất trí trì độn thiểu năng nha ừ. thì à, thì mình thấy cái, cái đó, do những cái đó, đó nó tạo ra ờ, những cái bi kịch ờ, bình sinh và từ những bi kịch này nè nó lại là cái nền cái nền để tạo ra vô vàng những ác nghiệp khác trong vậy nên nếu mà đời trước mình sống bằng tâm lành ờ, từ bi kham nhẫn hỷ xã trí tuệ trách niệm thiền định thì đời sau sinh ra khỏe đẹp thông minh giàu có thì với cái nền tảng này chúng ta dễ làm thiện hơn phải nói như vậy tôi biết trong room này có nhiều người bất mãn nói rằng ông nói gì chắc ông nói là cái đạo này dành cho người giàu cũng phải ai cũng tu được hết nhưng mà mình phải nhìn nhận cái người khỏe nó tu tốt hơn người bệnh người giàu cũng dễ tu hơn là cái người nghèo à, cái người mà thọ thì có có cái thời gian tu hơn cái người yếu không à, rồi người thông minh thì nó tu nó học nó tốt hơn cái người mà chậm lục trì độn thiểu năng đúng không chưa kể là tâm thần à, cho nên mình thấy rõ ràng là trong cái gọi là nhân quả nó có những cái mối quan hệ như sau quan hệ nhân quả nó gồm có nhiều trường hợp trường hợp một là cái nhân nó tạo ra quả trường hợp b là cái quả nó lại làm nền tảng tác động cho nhân nhân mới đó Đúng không tức là do đời trước tôi rộng rãi cho với hào sản cho nên đời này tôi có của đó là cái cái cái cái của của bây giờ nó là quả của cái nhân hào sản ngày xưa rồi trên cái cái quả mà hào quả mà có của bây giờ này tôi lại dễ dàng làm chuyện bố thí ờ, vung tay làm phước rộng rãi đó đó gọi là quả nó tác động nhân rồi từ cái nhân mà hào sản đây nè cái chuyện mà nhân hào sản nó tạo ra cái quả mà mà sung túc đó là quan hệ nhân quả nhưng mà chính cái nhân hào sản nó lại tiếp tục làm nền tảng cho cái nhân hào sản khác nó thành thói quen đấy ví dụ như tôi tôi rộng rãi thì đời sau tôi sinh ra tôi sung túc nhưng mà cũng nhờ tôi rộng rãi kiếp này trên đời sau tôi sinh ra tôi cũng dễ dàng tiếp tục trở thành cái người hào sản lần nữa à, còn nếu mà đời trước tôi bụng xính thì đời này sinh ra tôi khó nghèo nghèo khó mà từ cái nghèo khó tôi lại tiếp tục có cái cơ hội có cái điều kiện tâm lý để tôi bụng xính càng bụng xỉn càng nghèo càng nghèo càng dễ bụng xỉn còn khi tôi hào sản thì tôi lại sung túc mà càng sung túc tôi lại càng có điều kiện để hào sản đó đó là quan hệ của nhân tạo ra quả quả tác động nhân rồi tiếp theo là quan cái quan hệ giữa nhân với nhân tức là cái mình sống ác nhiều quá thì sau này mình sinh ra mình cũng dễ ác hơn còn mình có mình sống thiện một đời sống thiện thì đời sau sinh ra mình cũng dễ sống thiện hơn đó là quan hệ giữa nhân và nhân như vậy thì mình thấy nó là một cái vòng tròn nhân tạo ra quả quả tác động nhân nhân tác động nhân nhân tạo ra quả quả tác động nhân nhân tác động nhân à, rồi nhân tạo ra quả nó cứ dùng vòng dùng vòng như vậy nha vòng vòng đó là quan hệ nhân quả cho nên chuyện đầu tiên nói đến đúng sai thì mình phải nói đến bản chất à, bản chất bản chất nó là thiện hay là ác cái tâm tư nào hành động nào ngôn từ nào mà nó có cái động lực là tâm thiện nó có nội dung là lợi mình lợi người giúp mình giúp người đời này đời sau thì cái đó gọi là thiện là đúng trên bản chất ừ. chưa hết người mà có cái tâm lành á ngoài ra cái chuyện mà họ có được nhiều cái công đức phước vật phước đức phước trí nghĩa là về thì họ có những cái thành tựu có những cái may mắn về tinh thần hay là về ờ, vật chất à, thì nó đúng thêm một chỗ nữa là khi mình có nhiều phước thì mình dễ tu lắm mà nghe chữ tu làm thấy nó đúng rồi à, dễ tu lắm ví dụ như mình muốn giữ giới thì mình cũng có điều kiện hơn người thiếu phước à, ví dụ như mình bệnh nhiều quá mình phải xài rất là nhiều tiền mình bệnh nhiều quá mình phải uống rất là nhiều thuốc nhưng mà nếu mình có phước thì cái chuyện đó bình thường còn người không có phước thì bị mình bị bệnh đó thì sao phải làm mọi chuyện bày kể cả chuyện bậy để có tiền uống thuốc mà chưa kể là như nhà quê tôi ngày xưa đó, là khi bệnh rồi đó họ dám nuốt uh, thằng lằn để chữa bệnh xuyển rồi họ lấy cái sọ người họ mài để họ uống rồi chưa kể là họ lấy cái con chuột chù á chuột chù còn còn đỏ đó họ mới bọc ở trong đất sét họ nướng họ nướng cho nó nó nó nó nó nó, nó, nó thành than đi rồi mới mài ra hũ các vị nghe toàn những bài thuốc rất là độc rất là ác mà ở đâu nó ra vậy là do cái nghiệp xưa à, hành hạ giết chóc cho nên đời này mới bị bệnh mới bị trọng bệnh rồi do đời xưa không có bố thí cho nên đời này là không có thuốc chữa bệnh phải đi chấp nhận những thứ thuốc rất là rất là ác rất là bậy mình muốn giữ cái mạng mình mình mới đi đoạt mạng của chúng sinh khác ví dụ như vậy nhé cho nên chuyện đầu tiên đó, là cái đúng sai đó là, là phải căn cứ đến cái bản chất à, do cái ác này nó dẫn tới ác kia do cái đúng này nó dẫn tới cái đúng kia à, đó là cái, cái chuyện đầu tiên à, khi mà mình đã sống bất thiện rồi đó thì coi như nó kéo theo đó một loạt những cái bất thiện khác khi mình sống thiện rồi thì nó dễ dàng kéo theo một loạt thiện khác à, dù muốn thì không phải nhìn nhận đó là sự thật ừ. mà tôi chỉ nói là dễ thôi chứ không phải là hẳn là những người giàu đều là những người hào sản những người thông minh thì biết dùng cái trí của mình để mà, mà sống đúng chánh pháp đó tôi không có hứa nha nhưng mà nó dễ nó dễ tôi nhấn mạnh lại là nó dễ có sức khỏe thì nó dễ tu dễ học có cái tài sản sung túc thì nó dễ tu dễ học đại khái như vậy Đấy. như vậy này nói tôi cái đúng sai chuyện đầu tiên phải nói về cái bản chất dạ, rồi tiếp theo cái đúng sai đó, nó đôi khi nó không phải nằm ở bản chất mà nó nằm ở cái thời điểm ừ, thời điểm bỏ bê nhà cửa vườn tược đó là bậy siêng năng chăm sóc dọn dẹp nhà cửa đó là đúng đó đó là bước một nhưng mà bây giờ con mình em bé nó nằm trong nôi nó khóc ngằn ngặt ngằn ngặt à, trong nhà đang có người bị bệnh cần được chăm sóc khẩn cấp đang cần được đi cấp cứu không trên lò thì đang có nấu một cái nồi sôi ủng ục chưa giảm lửa mà giờ đó mà mình đi dọn dẹp nhà cửa đi chăm sóc vườn được thì nó sai mặc dù nếu không mắc vào những hoàn cảnh đó thì cái chuyện dọn dẹp nhà cửa chăm sóc vườn tược là đúng nhưng mà bây giờ là trong cái bối cảnh như vậy đó mà mình đi dọn dẹp tiếp tục uh, tai ngơ mắt biết, mắt biết tai uh, tai tai mù mắt biết để mà tiếp tục ờ, đi chăm sóc vườn tược Ờ, rồi dọn dẹp nhà cửa là sai cho nên cái đúng sai đầu tiên là dựa trên bản chất bản chất mà cái thứ hai đó là nó dựa trên cái thời điểm đó trong kinh ờ, chú giải pháp cứu nó rất rõ nếu biết Phật pháp thời tuổi trẻ thì nên dành 2 phần 3 thời gian để trao dồi kiến thức giáo lý và 1 phần 3 thời gian nó là chuyên tâm thiền định à, biết đạo biết Phật pháp ở tuổi trung niên trung niên á, tức là trước tuổi uh, ờ, 40 không tức là từ 20 tới 40 đó thì 50 phần bắt, bắt cái giai đoạn mà mà mà tuổi trẻ đó là từ 10 tuổi cho đến 30 tuổi là giai đoạn tuổi trẻ không à, 10 tuổi đó là 20 năm rồi từ cái 30 và cho đến 50 đó là giai đoạn trung niên 50 đến 70 là giai đoạn lão niên à, nhớ nha nhớ cái đó từ 10 cho tới 30 là giai đoạn tuổi trẻ theo phân tích trong kinh 10 tại vì trước 10 thì mình nhỏ mình mới kể mình xin lỗi mình giống như con thú giống như chó con không mới kể nha nhưng mà từ 10 cho tới 30 20 năm đó là giai đoạn tuổi trẻ 30 đến 50 là giai đoạn trung niên 50 cho tới 70 là giai đoạn lão niên sau 70 không kể nữa không, à, không kể nữa thì biết đạo trong 20 năm đầu á, thì nên dành 2 phần 3 thời gian cho kiến thức giáo lý biết đạo trong cái thời trung niên ấy, thì nên phân nửa học phân nửa hành rồi biết đạo trong thời gian lão niên ấy, thì coi như đó là hai phần ba là là là là học à, 2 phần ba là hành mà một phần ba đó là à, hai phần ba là hành một phần ba là học sau đó thì một trăm phần trăm là hành sau đó biết đạo sau đó là một trăm phần trăm là hành à, đó gọi là đúng ừ, gọi là đúng còn nếu mà mình là mình nghĩ học là tốt đúng học giáo lý là tốt nhưng mình coi mình ở cái thời điểm nào mình đang biết đạo mình biết đạo vào lúc nào và mình hiện giờ mình đang ở lứa tuổi nào nhớ nha tôi nhắc lại học giáo lý là tốt là cần thiết là tuyệt đối quan trọng đúng nhưng biết đạo ở tuổi trẻ thì mình dành 2 phần 3 thời gian biết đạo ở tuổi trung niên thì là hai là là một nửa thời gian biết đạo ở tuổi lão niên là hai phần ba thời gian là học một ba là hai phần ba là hành một ba là học mà sau cái tuổi 70 thì bắt buộc phải trăm phần trăm toàn phần full time dành hết cho cho cái chuyện hành đạo tức là lúc ví dụ giáo lý mình dốt cách mấy nhưng nên nữa cũng phải ráng ừ, học một cái đề mục hai đề mục nào đó thích hợp để mà chuyên tâm chứ còn lúc đó không còn thời gian để mà nghiên cứu giáo lý nữa nha đó nó gọi là đúng tu đúng còn đằng này đó là mình làm việc đúng nhưng mà làm sai lúc hồi nãy tôi nói trên lò à, có cái bếp bếp bếp nó có cái nồi vừa giảm lửa mà giờ đó mình tỉnh táo thông dâm bình thản đi làm cái chuyện khác là sai à, sai mặc dù lúc khác thì dọn dẹp nhà cửa là đúng nhưng lúc này không phải là lúc dọn dẹp nhà cửa mà phải chạy xuống giải quyết cái bếp lò à, em bé đang khóc trong nôi thì phải đến giải quyết chứ không thể để cho nó khóc lồi rúng khóc mà đến mức mà lạc giọng khản tiếng là sai Đấy. đang có người trong nhà bị trọng bệnh cần được chăm sóc khẩn cấp cần phải thai tả khẩn cấp cần phải gọi bệnh viện khẩn cấp mà giờ đó mình còn thanh thản yeah. Dạ, từ từ đi dọn dẹp nhà cửa là sai nhớ nha ừ. và trong kinh nói rất rõ trong một ngôi nhà đang cháy ừ, trong một ngôi nhà đang cháy thì cái chuyện quan trọng nhất là nếu còn có tí thời gian thì đem ra những gì có giá trị trong cái khả năng của mình chứ nó nặng quá phải bỏ thôi. mà nếu trong khả năng mình đem ra cái gì giá trị và nếu thời gian ít nữa thì mình phải tìm cách thoát thân bản thân mình và đem người nào đem những người trong nhà đem ra đem người về ra của thử lựa cái tế nhuyễn gọn nhẹ giá trị còn nếu hết thời gian rồi mình chỉ còn cứu người mà nếu mà thời gian mà eo hẹp nữa thì mình phải lo thân mà mình phải nhảy giọt ra chứ không thể nào mà mình mà sớ rớ chàng ràng là một hồi là chết cả đôi nha tôi nói là hơi ác mà đó là sự thật thà còn sót là một đứa còn tốt hơn là chết chầm khi mình biết không thể cứu được thì mình phải giọt thôi ừ. ờ, đó là đúng thời đúng lúc mà làm việc chứ mình không thể nào mà mình sống mình khư khư cái quan điểm đó là đúng đúng mọi lúc là không được hoặc là cái đó là sai mọi lúc không được tùy thời tùy thời nha tùy thời có đôi lúc đúng sai nó không phải nằm ở bản chất mà nó còn nằm ở thời điểm các vị nhớ trong kinh nói đức phật ấy, một lời của ngài có hội đủ bốn điều kiện ngài mới nói một là cái điều đó phải đúng với chân lý đúng với sự thật thứ hai à, cái đó gọi là là là là hu to va đi là phải nói đúng sự thật thứ hai là phải là ca la va đi là phải nói đúng lúc đúng thời điểm cũng miếng đất đó cũng có hạt giống đó nhưng mà không phải lúc nào mình cũng gieo không? lựa mùa nào thời tiết nào điều kiện khí hậu như thế nào mình mới gieo nó, nó mới lên kết quả chứ không phải là đất đó rồi hạt giống đó mình muốn gieo nào mình gieo nha cho nên cái thứ hai là Phật nói chuyện đầu tiên là phải nói đúng sự thật Phật không nói cái điều hư ngụy không nói cái điều sai sự thật mà thứ hai đó là Phật luôn nói đúng lúc đúng cái thời điểm trước thôi đó một phút ngày không nói sau đó một phút ngày không nói các vị sẽ hỏi tôi kính nào kính nào dạ nhiều lắm tới một tỷ là à, nhưng mà tôi dẫn chứng một kinh là các vị biết đó chẳng hạn như là trong kinh đó, cái, trong, trong, à, trong, trong tiểu bộ đó trong kinh tập đó, có kể chuyện mà ngày đi bác à, có có người tới xin ngày nói cho một câu đạo để họ tu ngày nhìn thẳng vào tâm của họ ngài biết ngay bây giờ cái tâm họ nó đang là bung sung dao động chưa chưa thể tiếp thu được ngày không nói ngày từ chối ngày từ chối hai lần như vậy khi mà ngày từ chối như vậy cái tâm của họ nó nó đi vào một cái tình trạng ổn định ổn cố hơn à, ngài nhìn ngài thấy ngày biết ngày nói ok nếu vậy thì bây giờ bắt đầu ta sẽ nói đây bắt đầu ngày nói cho họ nghe một mấy câu thôi khoảng chừng hai phút thôi không tới chuyện một phút thôi ừ. thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe ngày nói trong vòng có một phút rồi, rồi ngài đi bác tiếp thì rõ ràng mình coi bài kinh nhất là coi trong chú giải mới thấy coi trong cái commentary tôi nói ghi rất rõ tại sao ngài từ chối ngài biết trước sau gì ngài cũng nói nhưng mà ngay cái lúc trước là một phút ngài không nói ngài để cho cái tâm người ta nó lắng xuống lắng xuống ngài mới nói hoặc là lầm tôi hay nói hoài nữa mình đi bác sĩ đi đông y hay tây y dầu mình có tới sớm thì nữa nhưng mà người ta cũng phải bắt mình ngồi tới sớm tới trễ gì ta cũng phải bắt mình ngồi ở chờ một chút để cho cái ờ, huyết áp rồi nhịp tim à, nó ổn định xong vô đo máu và lấy mạch bấm mạch nó chính xác à, đúng cái lúc chứ không phải cũng thân thể đó mình muốn lúc nào muốn làm gì làm không cho nó ngồi một chút cho nó ngồi một chút rồi thậm chí có nhiều ông thầy thuốc bắc ông cùng bắt bắt chuyện ông thấy mình chưa có ổn ông, ông, ông rờ giống thấy cái mạch mình nó chưa có ổn tại mình mà mình mình mình mới vừa nói phone mới có tivi tin tức gì đó mình chưa có ổn ông ngồi ông nói chuyện một chút cho nó lắng xuống ông vừa nói chuyện mà ông vừa coi mặt ông thăm thăm mặt mình đó. ông vừa nói chuyện mà ông vừa coi, coi đợi lúc mà nó ổn định rồi ông mới cho ra một cái nhận xét à, ông mới có thể đưa ra cái quyết định chủ cái gì nên chữa trị ra sao thì ở đây cái cái khía cạnh mà đúng lúc nó quan trọng lắm lời Phật nói gì là phải hội đủ bốn điều kiện một là phải đúng sự thật ngài mới nói thứ hai là cái đó phải là đúng lúc thứ ba phải là cái đó gọi là kalawadi cái thứ ba gọi là ấp nó va đi nghĩa là phải lợi ích bởi vì có những cái chuyện nó đúng sự thật nhưng mà nó không lợi ích đúng thời luôn nghĩa là nói đó người ta sẽ rất là vui nhưng mà áp thấp đi là nó không là là, là là lời nói phải có ích mà bây giờ cái lời nói mà nó không có đem lại lợi ích thì ngày mới nói ví dụ như ngày ngày nói về về bùa chú về phong thủy về cái chuyện trên trời với biển thì biết nhiều lắm không phải biết nhiều mà biết tất cả ngài hoàn toàn có thể đưa cho người ta vào một cái thế giới mê lộ mê cung đã mê chết luôn nhưng mà ngài biết cái nói nó lợi gì hết ngài nói à cho nên thứ nhất là là là, là bhu tố va đi ừ, là phải nói đúng sự thật à, dhamma va đi là đúng pháp kala va đi là phải nói đúng lúc ấp va đi là phải nói cái điều đó có lợi ích à, và cái cuối cùng nó gọi là à, gọi là metta va đi người nói bằng cái tâm từ nói bằng tâm từ nói với cái ý mong cho người ta được lợi ích chứ không phải nói vì cầu danh cầu lợi nói để nổi tiếng nói để được người ta cúng bái không phải thì hội đủ những cái điều kiện đó thì Phật mới gọi là phát ngôn mới mở lời nói cái điều gì đó dù ít dù nhiều dài ngắn lâu mau không đó. như cái yếu tố mà mà đúng lúc quan trọng lắm cái đó nó hay đó nhưng mà nó đúng lúc thì nó không còn hay nữa nó không còn đúng nữa nhớ nha mà cái thuốc mà các vị ở đây trong đây trong trong mình tôi nghĩ cũng có bác sĩ dược sĩ tôi nghĩ có những cái loại thuốc mà mình phải uống đúng thời điểm uống lúc đói uống lúc no uống ngay trước bữa ăn uống ngay sau bữa ăn à, phải như vậy đó à. chứ còn không phải là mình là thuốc là thuốc tốt thuốc là chữa đúng bệnh rồi mình muốn uống lúc nào mình uống nha cho nên cái chuyện đúng sai ở đây ngoài cái gọi là bản chất của vấn đề nó còn có cái thời điểm nữa ừ, thời điểm rất là quan trọng Ờ, rồi cái trường hợp thứ ba ừ, thứ ba là gì ừ, thứ ba đó là cái cường độ đúng sai còn nằm ở cường độ nữa cái thuốc đó thuốc chữa bệnh đúng cho uống đúng lúc đúng nhưng còn cái thứ ba là cái liều lượng cái dose của nó đúng không thuốc đó thì đúng rồi đó cái thời điểm uống đúng rồi đó nhưng mà còn cái liều lượng nó có đúng hay không ừ, cái đó là chuyện khác lẽ ra cái đó mình phải cho họ uống 500 mà bây giờ mình cho họ uống tới một ngàn thì tình hình nó khác rồi nha mà tình hình nó khác khác nhiều lắm ạ khác nhiều lắm nghe pháp cũng vậy nghe pháp là chuyện cần thiết nhưng mà một bài giảng trung bình là khoảng một tiếng cho đến một tiếng rưỡi chứ còn nhiều quá nó overdose nó quá liều cái người giảng thì mệt mỏi căng thẳng mà cái người nghe là cũng mỏi mệt gọi là ừ, hết pin cũng khó lắm à, nó khó lắm Trên trung bình một bài giảng như vậy khoảng chừng một tiếng dạ. hai chục phút hoặc là đến một tiếng rưỡi là được lắm rồi nha cái gì cũng vậy phải có cái liều lượng có cái chừng mực ừ, nên cái cái đúng sai thứ nhất là về bản chất cái thứ hai là thời điểm cái thứ ba là cái cường độ ừ, tức là cái liều lượng ấy ừ. ở trong kinh nói rất rõ à, rất rõ đó là thiện pháp thì luôn luôn quan trọng cần thiết đúng nhưng mà cái liều lượng rất là quan trọng là sao đó là một hành giả tu tập thiền định hay là tuệ quán phải luôn luôn kiểm soát được cái sự thăng bằng cân đối quân bình của năm quyền tính tấn niệm định tuệ không à, ngay cả trong cái kinh thức giác chi ở à, tương ngân bộ Phật cũng dạy rất rõ khi nào cái tâm của hành giả mà nó bị gọi là xa xúc xuống cấp không à, thì ờ, gọi là lúc đó hành giả phải, phải chuyên tâm tu tập à, là trạch giác chi cần giác chi và hỷ giác chi trạch tức là trí tuệ đó cần là phải nỗ lực và hỷ giác chi là phải nghĩ đến cái đề tài gì đó để kéo cái tâm mình lên vực nó nó dậy à, thì gọi là gọi là tu đúng tu giác chi đúng rồi khi nào cái tâm mình nó nó, nó, nó mà nó bung sung nó quá là nó quá nó, nó mạnh mẽ quá trớn mà nó nó, nó, nó, nó ở cái mức mà vượt kiểm soát thì lúc mình đã phải, phải kèm cho nó lại bằng ba cái giá trị khác đó là tỉnh định xã tỉnh giá chi định giá chi và xã chi riêng cái niệm giác chi thì cần thiết trong mọi lúc bởi vì nó là giống như người gác cổng luôn luôn quan trọng dù thời bình hay thời chiến ban ngày hay ban đêm đông người hay ít người thì cái người gác cổng lúc nào cũng là cần thiết à, nhớ nha thầy bình ở thời chiến ban ngày ban đêm đông người hay là ít người à, thì lúc nào người gác cổng cũng quan trọng đó là chánh niệm còn riêng về ba về sáu giác chi kia thì, thì tùy thời mà nâng cấp đó tùy thời mà duy trì phát triển ừ. cho nên cái cái cái cái cái cái cái cái, cái cường độ nó rất là quan trọng thí dụ như bây giờ tính đó là nó là giác chi bây giờ chỉ qua nói năm quyền tính tấn định định tuệ cả hai cả năm cái này đều là đều là thiện pháp đúng nhưng mà có những lúc mình để cái đức tin nó quá mạnh đi à, nó lấn mấy cái còn lại không có, không có tốt thí dụ như mình ngồi thiền ở thiền viện mình phải chánh niệm làm gì biết nấy biết rõ mọi sinh hoạt lớn nhỏ biết rõ mọi tâm trạng biết rõ mọi cảm giác cảm xúc nha nhắc lại chánh niệm là biết rõ mọi sinh hoạt lớn nhỏ biết rõ mọi tâm trạng biết rõ mọi cảm xúc cảm giác đó. đang ngon lành tự nhiên cái là mình mở mắt ra mình nhìn thấy hình ảnh thiền sư thiền sinh rồi thì tôn tượng bổn sư rồi nhìn ra ngoài thấy vườn cây của thiền viện mình quan nghĩ quá cái ban đầu đó, mình quên niệm đi à, mình không, không còn theo dõi sinh hoạt hoạt động không còn theo dõi tâm trạng cảm xúc nữa bây giờ chuyển qua nghĩ đến năm nay về tổ chức chuyện y ở đây nếu mà không được thì xin sang năm xin làm thí chủ ở đây rồi tính để mua thêm thêm mấy chục cái băng đá để ngoài vườn cây của thiền viện ờ, rồi để coi ngày mai chắc ờ, đây kỳ này cái khóa này cái bộ hành giả Việt Nam đông à. thôi để ờ, chắc cuối tuần là mình xin tổ chức cúng dường đổ bánh xèo rồi sáng mai tôi nấu phở đi chắc hành giả tội nghiệp lâu quá qua đây cả tháng chắc không có được ăn đồ Việt Nam cho mẹ ăn phở bún riêu hủ tiếu bún bò Huế tất cả những suy nghĩ đó rất là tốt nó là thiện tâm mà nhưng nó không phải lúc là là đã bậy rồi bây giờ nó qua cái, cái cường độ lúc bây giờ cái niềm tin mình nó quá mạnh đi nó mạnh đến mức mà coi như mình chỉ muốn làm phước thôi nhưng mà mình quên rằng lúc đó là phải là niệm định tuệ mà bây giờ mình để cho đức tin cái niềm tin của mình nó vọt mạnh quá mạnh quá hoặc là lúc đó mình suy tưởng về đức phật mình nghĩ chỗ ngài đã tu hành bao nhiêu kiếp thành Phật dưới gốc Bồ Đề rồi bây giờ ngày thành đó đại giác ngày bỏ ra mấy chục năm về thiết pháp độ đời qua nghĩ ngồi nghĩ triền miên miên man cái đó là mình để cho đức tin nó bị over nó đi quá trớn quá mức trong khi lúc đó mình phải quân bình là đức tin đúng đức tên có lòng thương quý Phật là đúng là nên là tốt là cần thiết đúng cái lòng muốn cúng dường cho đại chúng là đúng là hay là cần thiết là ý nghĩa đúng nhưng mà ngay lúc này không phải phải kèm nó lại phải kèm nó lại phải lúc quay trở lại chánh niệm biết rõ là ô oh, ô quá là nha quá trớn nha quay trở lại tiếp tục theo dõi tâm trạng cảm xúc và quan nghi lớn nhỏ phải quân bình đó định nhiều quá chuyên tâm định định trong thiền chỉ ấy, niệm hỗ trợ cho định nhưng mà trong thiền quán thì định nó hỗ trợ cho niệm cái định đó, mà hỗ trợ cho niệm nó phải ở cái mức mà hỗ trợ thôi chứ còn nếu mà để cho định nó quá mạnh cái sự tập trung mà nó quá mạnh thì lúc đó niệm không còn có chỗ đứng nữa tuệ không còn chỗ đứng nữa và lúc đó là nó một là mình sẽ tu chuyển từ quán qua qua chỉ thứ hai nữa là nếu mình định mạnh quá đó có thể nó dẫn đến hôn trầm buồn ngủ căng thẳng nha yeah mình đang tu tứ niệm xứ mà ừ. cho nên mình phải cân bằng gọi là tinh tấn quá à, mình đang ngồi thế này mà ngay chốc cái cửa sổ chưa kéo rèm một cái tia nắng cực mạnh nắng nóng gắt nó rọi thẳng vô trong đầu của mình đúng ra mình nên tránh vào một bên à, tránh vào một bên tốt hơn còn đằng này là lúc đó mình bất chấp mình nghĩ tu là chết cũng được tu là đã hiến xác cho Phật rồi hiến mạng cho Phật cho Tam Bảo cho Thiền sư rồi bây giờ mình không có thể nào mà vì cái đốm nắng này mà mình xê dịch dùng dịch đối với tôi đó là cực đoan đồng ý mai này đối diện với cái trọng bệnh đối diện với cái chết thì mình phải bỏ qua hết mình chỉ chuyên tu thôi cái đó là đúng nhưng mà ngay lúc này nó không phải là lúc để mình phải bán mạng như vậy nha. gánh nguyên một cái cây nắng là quá cỡ như vậy là không tốt nên tránh vào một bên coi chừng nó trúng nắng nó chết nha như vậy thì tính tấn niệm định tuệ chỉ có niệm là không bao giờ dư nhớ nha chỉ có niệm là không bao giờ dư chứ còn định cũng có thể có lúc nó bị over à, tinh tấn cũng có lúc nó bị over bị dư và tuệ cũng có lúc nó over thay vì chuyên tâm à, ghi nhận à, bằng chánh niệm thì lúc mình lo cảnh lệ để cho cái tí nó phân tích phân tích nó đi quá xa suy nghĩ cái này suy nghĩ kia phân tích lý luận chia sẻ là sai phải kèm chừng mực thôi nha còn trí là tốt trí là hay đó nhưng mà ngay lúc này không có được ngay lúc này mà cái cường độ của nó gọi là cán mức là đã sai rồi nha nó chỉ vừa tới chạm mức thì được chỉ còn cán mức là không được nha cho nên cái đúng sai ở đây thứ nhất là về bản chất thứ hai là về thời điểm thứ ba nữa là, là nó đến cái gọi là cái, cái cường độ của nó cường độ của nó rất là quan trọng à, thì uh, không học vô lý kỹ thì mình cứ thấy cái đó hay mà cái hay là mình làm và đã vậy cái hay đó lại đúng, đúng vô cái thích của mình nữa thì mình làm các vị nghe kể không mình à, mình không biết đạo thì cái gì mình thích thì mình làm không kể thiện ác không kể là hại mình hại người khi biết đạo rồi thì mình chỉ chuyên tâm mình hành thiện nhưng mà mình cũng phải có trí chứ mình phải biết thời điểm nào thích hợp cho cái gì hồi nãy tôi đã nói rồi chứ còn đa phần mình á thì thấy thiện là làm mà nhất là cái thiện đó nó lại chạm vô cái ý thích của mình nữa uhm, cho tôi nói một chuyện rất dễ bị chửi nhưng mà nói pháp phải nói hết nha chứ, chứ nói pháp mà, mà giấu giấu ngại ngại nó làm chi nó, nó, nó không hết mức người ta nói một nửa sự thật cũng là gian dối nha một nửa sự thật cũng là gian dối phải nói hết bố thí là tốt cúng dường là tốt yeah. Dạ, kính lễ tam bảo là tốt nhưng mà mình tự xét trong cái mùa tăng y đó mình có phải mình dành quá nhiều thời gian cho nó không đi một quãng đường thật là xa mất thời gian vô cùng nhiều mà chỉ đi đến nơi nó chỉ để có cái mâm lên đầu đi một vòng như vậy rồi cũng đọc qua nghĩ nhưng mà thật ra đó mình coi năm nay mình mấy tuổi rồi đừng có nghĩ rằng đó đừng có nghĩ rằng một năm tôi chỉ đi có một tháng thôi đâu có sao sai phải kiểm soát lại mình có thiết tha trong cái chuyện cầu đạo giải thoát hay không nếu mình có thiết tha với chuyện cầu đạo giải thoát thì mình không có quan tâm nhiều lắm nhiều thì được nhưng mà lắm thì không được chỉ lắm á chỉ lắm thì tôi đang nói chỉ cường độ mà bốn thí là tốt quan tâm bốn thí là tốt quan tâm đến chuyện cúng dường xả tài là tốt nhưng mà quan tâm lắm á, là coi chừng nha coi chừng mình đang có vấn đề bởi vì điều đó cho thấy rằng mình không có thiết tha lắm với cái công phu tuệ quán mà năm nay mình mấy tuổi rồi nha cho nên tôi nói là lần nữa bỏ ra một tháng đi nghi không phải là sai tôi nhắc lại cho kỹ nha không phải là sai nhưng mà điều đó cho thấy rằng à, mình chưa có thiết tha lắm cho cái công phu tuệ quán một người mà sợ già sợ bệnh sợ chết một người mà đang có cái lòng muốn chuẩn bị cho cái tuổi già cái bệnh và cái chết thì họ không có mà quan tâm lắm quan tâm nhiều lắm không có lắm có quan tâm tùy duyên à, tùy duyên thì gặp chuyện thì làm trong một cái chừng mực nào đó nhưng mà cũng phải quay về với đời sống ừ, chánh niệm ừ, chứ còn mà mình chỉ thấy người ta đội ừ, y cúng dường mình nhìn là biết là tốt rồi mình nhìn là biết là ngay lúc nào sống mình tâm thiện nhưng mà nếu mà mình để ý thêm chị mình hơi rùng mình là chính vào những cái dịp lễ này mình mới nhận ra cái khuynh hướng cái xu thế tâm lý của đa phần bà con mình là khoái tụ tập khoái rần rộ khoái chân tươi khoái khoe mẽ à, khoái trình diễn đại mặc dù cũng là công đức nhưng mà tu mà phải tu cho người ta thấy mới chịu này tu mà phải vui mới chịu này tu mà phải tu cái gì mà nó cho ra cái cái quả mà cụ thể không vũ thí để cho nó giàu giàu cho mình sướng giàu để cho nó thấy đó đấy thôi chứ còn cái những cái cái, cái công phu mà nó kín áo ẩn mật thì mình không có thích à, như vậy thì mình chưa thật sự là cầu giải thoát chưa thật sự là ngán sợ tử sinh này cách đây có chắc một tuần có ai đó cho, cho tôi coi cái clip một vị uh, sư lớn tuổi ở Nha Trang vào Sài Gòn chợ rẫy nhập viện mà tôi nhìn tôi ngán quá thì lúc còn ở Nha Trang thì vị này thì đeo cái ống thở mà có vẻ hơi dãy dụa và có vẻ là vẻ là thiếu kiểm soát ừ, thiếu kiểm soát sợ hãi và đau đớn ờ, vào tới Sài Gòn thì hôn mê và tôi nhìn cái cảnh mà bệnh viện thiếu giường mà mình là một vị tỳ kheo mà phải leo lên nằm chung với một cái bà khác à, à, coi như tôi nhìn tôi nản quá không phải là tôi nản vì cái nghèo mà tôi nản tùm lum chuyện là nản tổng hợp á. tôi nhìn tôi thấy nản quá nản quá mà bây giờ mình mà trên 50 thì mà mình nhìn những hình ảnh ảnh đó thì mình thấy cái chuyện mình bỏ ra một tháng mình để mình đi là lùng sục các lễ viên nghi để mà tham gia tham dự thì có lẽ là nó không có đúng lúc mình không còn nhiều thời gian nữa nha cái cường độ đây tôi đang nói cái cường độ nghe là đức tin của mình nó trội hơn cái khác cái niềm tin đó, nó đang dường như là nó trội hơn cái trách nhiệm nó trội hơn cái trí tuệ nó trội hơn thiền định ừ, mà nó đang chiếm cái thế thượng phong à, nó choáng chỗ quá nhiều mà, mà tôi nhắc lại lần nữa niềm tin ờ, ta bảo là tốt làm phước là tốt nha phục vụ là tốt tôi tuyệt đối ừ, không dám ừ, chê bai phủ nhận về biểu cái đó nha không dám nha không dám mà cái đó tuyệt đối không dám nhưng mà mình tôi đang nói đến cái chuyện cường độ đó mình phải có kiểm soát xem ừ, có mình có đang quá trớn không thể thao là tốt nhưng mà mình phải coi lúc nào mình chạy được à, và chạy bao nhiêu là đủ chứ không phải suốt ngày cắm đầu trong mùa hôi mà ghê nó đổ suốt 12 giờ đồng hồ trong ngày thì tôi e là cái cường độ đó phải xem lại phải được kiểm soát phải được kiểm soát nhớ nha chứ không phải nghe nói là ăn đi bộ là tốt rồi mình cứ một ngày mình chạy 12 tiếng chạy bở hai tay chạy lồi con mắt à, hoặc nghe nói ăn xà lách ăn rau là tốt thì coi như mình ăn trăm phần trăm do cái sức ăn mà mỗi ngày đó thì tôi nghĩ phải coi lại nha ăn rau là tốt thể thao là tốt phơi nắng là tốt đó nhưng mà cũng phải ở cái mức độ nào đó thôi nha trong cái chuyện tu hành cũng vậy bố thí là tốt nha. thiền định là tốt Đấy, cái gì cũng tốt đó nhưng mà coi chừng đừng có đẩy nó qua cái mức quá bởi vì tinh thần của Phật pháp mình là gì nằm giữa các cực đoan đấy cái tinh thần của Phật pháp là phải nằm giữa các thái cực nằm giữa các cực đoan đi đúng đường là đương nhiên à, mình đúng trên bản chất rồi đó có về bản chất mình đúng rồi đó nhưng mà về thời điểm về cường độ mình đã ok chưa nhớ nha về bản chất mình đã mình phải chọn cái tốt rồi đó đúng nhưng mà bao nhiêu đó chưa có được chưa chưa nó còn có cái nữa là thời điểm và cường độ ừ. thời điểm là cái đó đúng chưa thí dụ như ở trong à, bên à, bên à, trong, trong pháp môn tuệ quán tứ niệm xứ có nói rất rõ có nói rất rõ là toàn bộ cái quá trình tu chứng của chúng ta đó nói gọn là giới định tuệ còn nói rộng ý, là nó gồm là thất tịnh giới tịnh là cái giai đoạn mà coi như là giữ trọn giới hạnh của cái, cái giới phẩm mà mình đã thọ trì tỳ kheo giữ giới tỳ kheo không sai di giữ giới sai di cư sĩ giữ giới cư sĩ trong sạch giai đoạn nó gọi là giai đoạn giới tịnh giai đoạn thứ hai là giai đoạn gọi là tâm tịnh có nghĩa là phải có được một trong ba thứ định sau đây có nghĩa là sát na định cận định và kiên cố định sát na định là khả năng tập trung tư tưởng trong từng từng khoảnh khắc liên tục nhưng còn cái cận định là cái giai đoạn gọi là tiền đắc định có nghĩa là mình có thể gọi là an trụ nội tâm vào địa mục trong suốt nhiều giờ đồng hồ không bị âm thanh hình ảnh ừ. ánh sáng bên ngoài tác động trong nhiều giờ đồng hồ được gọi là giai đoạn tiền nhập định tiền nhập định là giai đoạn cảnh định giai đoạn 3 là kiên cố định appana ừ, cái giai đoạn thứ nhất gọi là khanikasmati sắc na định dạ. giai đoạn 2 gọi là upachara và giai đoạn thứ ba gọi là kiên cố định appana là kể từ sơ thiền trở lên cho đến diệt thọ tướng định thì gọi là kiên cố định thì phải có được một trong ba cái này mới gọi là tâm tịnh cái thứ nhất là giới tịnh tâm tịnh cái thứ ba đó gọi là kiến tịnh có nghĩa là phải có được cái trí tuệ hiểu được những cái vấn đề giáo pháp căn bản sau đây đó là hiểu về gọi là giáo lý duyên khởi à, biết rằng do vô minh à, không biết mọi thứ là khổ nên mới có đầu tư thiện ác để đầu thai về các cõi rồi từ đó mới có sáu căn mới có sáu xúc sáu thọ sáu ái tứ thủ hai hữu tứ sinh đó phải hiểu về hai duyên khởi phải hiểu về à, là tam tướng biết rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có có rồi phải bắt phải biết về lý nhân quả biết rằng mọi thứ ở đời này không có cái gì ngẫu nhiên mà có nó đều do các duyên và bản thân nó là quả của các duyên nhưng mà bản thân nó lại là duyên của các cái quả khác nó liên tục như vậy nha dạ. ừ, phải hiểu rằng mọi thứ ở đời do duyên tạo và nó vừa là quả mà nó cũng vừa là có thể nó vừa là nhân nhân trực hay là những gián tiếp ừ. dạ, và biết mọi thứ luôn luôn tồn tại trong cái cấp thế vô thường không có gì đứng yên mà tồn tại mọi thứ nó đều tồn tại trong sự bất trắc đó, đó là khổ mọi thứ nó đều do duyên tác động chứ không do sự điều khiển sai khiến của một cá nhân một thế lực nào hết đó gọi là vô ngã này thì phải hiểu được chuyện đó để không còn quan mang nghi hoặc về mình về người về thế giới về vũ trụ đời này và đời sau nha thì cái đó được gọi là kiến tịnh và có được cái kiến tịnh thì nó dẫn đến cái tiếp theo là đoạn nghi tịnh hãy chấm dứt hay được cái tài kiến thì có được chánh kiến mà hãy có được chánh kiến thì không còn quan mang nghi hoặc nữa thì cái đó được gọi là đoạn nghi tịnh không? rồi có được đoạn nghe tịnh rồi nó mới có tới cái tiếp đó gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh đây là cái chỗ mà tôi muốn nói đạo phi đạo tri kiến tịnh là biết rõ rằng hiện giờ mình đã đi đúng đường chưa thời điểm và cương độ thứ nhất là đã đi đúng đường về bản chất đã đi đúng đường chưa thứ hai biết rõ rằng các thiện pháp ở mình có đúng lúc hay không và cái cường độ của nó có hợp lý hay không cái đấy gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh quan trọng lắm đa phần phật tử nói đa phần là, là nói chưa đủ mạnh mà bên đó là 99,9 phần trăm là đều chết ngay cái cửa này ngay cái quỷ môn quan này tại sao gọi là đạo phi đạo mắt ra mắt cái nhà ta đó sẽ nó bị xuất thì trong nói trong kinh nói mới kia hành giả mà tu đúng nha phải thêm cái hành giả tu đúng tu đúng tu đúng tu đúng, tu đúng chứ còn tu chặt lắc tu mà uh, theo kinh nghiệm ờ, tào lao của ông thầy tào lao thì tôi nói mà này tu đúng bản thân mình đó, là có chánh kiến mà gặp thầy chánh kiến mà cái pháp môn cũng pháp môn đúng đắn này ba cái đúng này cộng lại đó thì hành giả mới gọi là gặp được 10 cái gọi là 10 cái vipassanu bakkelesa gọi là 10 cái gọi là tùy phiền não của tuệ quán đấy là sao bản thân mấy cái đó, đó thì hầu hết nó phải phiền não nhưng mà lúc đó chỉ cần mình không có kiểm soát được nó thì nó lập tức nó thành ra tiền đạo đó cái này quan trọng lắm nha thí dụ như đột nhiên hành giả có một cái niềm tin mãnh liệt dũng mãnh không có còn tiếp tục chánh niệm được nữa mà để cho nó trào tu mãnh liệt như thác đổ à, nước cuốn đấy vậy đó tự nhiên cái là đang ngồi thiền vậy là thay vì mình à, yên bình thanh thản không bình tĩnh theo dõi tâm trạng cảm xúc uh, hoạt động lớn nhỏ của thân tâm thì lúc đó tự nhiên mình nổi hứng lên mình mình ao à, ước bây giờ mình có phận đứng trước mặt là mình sẽ chết trước mặt ngài mình sẽ hiến cái mạng này cho ngài bây giờ mình vì tam bảo vì thiền viện vì pháp môn tuệ quán chỉ gì mình cũng làm hay quá mang được thân người bây giờ biết được chánh pháp biết được pháp môn cái niệm xứ bây giờ đang có điều kiện tu hành thế này qua nghĩ quá mình đang dạt vào như vậy sai sai sai hoặc là hành giả thấy rằng từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ về tam bảo bằng một cái niềm tin mà nó thiết tha nó son sắc dũng mãnh mãnh liệt như thế này mình thích thú mình khoái chí với cái đó là xa đó là tùy thiền đạo rồi cái nữa lúc đó hành giả thấy rằng bây giờ trèo non lội suối không thành vấn đề hành giả thấy cái khả năng tinh tấn của mình bây giờ đó nó hơn ngày xưa gặp bao nhiêu lần lúc sống chết thì cũng ngồi gồng mình như vậy giữa nắng gió mưa sương coi chừng coi chừng lúc đó là cái tinh tấn nó đang over hồi nãy là niềm tin over cái niềm tấn over hoặc là hành giả ngồi thấy cơ thể nó mát lạnh nó nhẹ bóng lên mê trong đó sai, sai. phỉ lạc là đúng là hay là cần thiết là quan trọng nhưng nó vẫn là một trạm dừng mà ta phải từ đó ra đi để tìm về phía trước để đi lên cao hơn xa hơn và để vọt ra ngoài chứ không phải bị nhốt tù bị giam hạ bị cầm cố trong đó đấy tôi nhắc lại phỉ lạc là đúng tu đúng là có phỉ lạc nhưng nó không phải là cái nhà tù để nhốt vào trong đó nó không phải nó chỉ là nhà ga để mình ghé chân chứ nó không phải là cái chỗ định cư vĩnh viễn cho mình nha thì không hiểu cái này là sai rồi tiếp theo đó hành giả tự nhiên có hào quang cảm nhận tôi có làm gì có nhưng mà thế làm như nó sáng lòi nó tự nhiên giữa cái phòng tối mà tự nhiên mình thấy rõ ràng nha thấy rõ ràng nha tôi nói là thấy rõ luôn cái chuyện người ngoài họ thấy không tôi không không biết nha nhưng mà chính hành giả hành giả tự nhiên thấy mình sáng lòa lên năm quyền tinh tấn thì định tuệ khi mà nó xuất hiện đúng mức ở một hành giả hữu duyên thì nó tạo ra những hiện tượng đặc biệt như vậy đặc biệt như vậy một là hành giả thấy rõ ràng rằng mình nhẹ bỏng cái mông của mình nó đang tách ra khỏi cái chiếu ngồi cái đầu mình hình như là bây giờ nó, nó sắp chạm trần mình bây giờ hình như đang là một bong bóng bay gớm như vậy nhẹ hỏng không trọng lượng vượt ngoài hấp lực của trái đất gớm như vậy Đấy. rồi có hành giả lại thấy nó sáng loa hành giả nếu mà tu đúng hành giả sẽ phải tự nhiên mở mắt ra thấy xung quanh mình là, là mình thấy rõ mọi thứ gì tiết y như là có đèn vậy chỗ này tôi phải mở ngoặt nói thêm này này giờ đến thực mắt đỏ đau quá tôi phải nói thêm một chuyện đó là là là là à, à, à, thập niên 30 thập niên 30 nha thập niên 30 thập niên 30 à, ở Phật giáo Campuchia nha, được ngài Chunat ngài Hút Táp tổ chức một cái lớp gọi là đào tạo khẩn cấp Ừ, chư tăng dịch giả để mà uh, phiên dịch tam tạng Pali sang tiếng Khmer ừ. và ngài đào tạo khẩn cấp ừ, mười mấy vị đào tạo khẩn cấp trong thời gian ngắn để cùng với những bé các ngài ngài Quốc Tạp và ngài Chunan tức là ngài Chô Chô Chô Tá Nha Nô để mà, mà là dịch tâm trạng lúc đó điện đớp làm gì có viết bằng đèn dầu mà các vị có tập trung tập trung viết vị nào dịch thì dịch vị nào chép thì chép mà các vị tập trung đến cái mức mà coi như là trời tối dần lúc nào mà cả một cái tập thể không hay biết không hay biết cứ người đọc người chép người đọc người chép mà trời tối không hay tới một lúc sau cái có các vị ở ngoài sân đó ông bước vào ông hết phòng, ông hỏi gì chứ tối thui rồi mà tại sao các vị vẫn làm gì thì các vị đó mới ngước lên thì biết trời đã tối rồi có nghĩa là khi họ tập trung đến mức độ nào đó thì tự họ không còn thấy trời tối nữa không còn thấy trời tối đó là nhẹ đó. còn nếu mà gọi là mỏng thì đúng hơn là nhẹ mỏng còn đối với hành giả đó lúc đó họ sẽ thấy nó sáng lòa lên mà nếu mà mình đắm đuối rồi đó là cũng chết nha ừ, như vậy thì à, tất cả là 10 cái tùy phiền não nghĩa là những cái thành tựu về tâm lý về thể lý mà anh giải không kiểm soát được cứ chìm đắm trong đó thì trong trường hợp đó gọi là phi đạo rồi phi đạo là không có đúng nữa không có đúng đường nữa rồi này mà cái đạo phi đạo đi kiến tịnh nghĩa là là cái hành giả lúc đó là hành giả gặp phải một trong 10 cái này hoặc hai trong 10 ba trong 10 năm trong 10 hoặc cả 10 trên 10 thì hành giả phải có đủ cái bình tâm và sáng suốt để nhận ra rằng dính vô đây là sai tiếp tục chánh niệm nó phần nó là nó mình cứ tiếp tục chánh niệm vĩ lạc biết rõ là vĩ lạc tâm thích hào quang thì biết rõ là tâm đang thích hào quang tâm đang thích cái ờ, trong cái ờ, tinh tấn đang thích trong ờ, niềm tin đang thích trong trí tuệ biết rõ là tâm đang ái đang thiện biết rõ biết rõ nha à, còn biết rõ là thích vô đó là sai tiếp tục niệm là đúng thì với cái sự mà nhận thức này được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh biết rõ cái gì đúng và sạch đấy quan trọng lắm cho nên tôi đặc biệt trong cái bài giảng hôm nay tôi nhấn mạnh một điều đó là toàn bộ thế giới này về chính trị văn hóa tôn giáo ở mỗi châu lục mỗi bán cầu mỗi quốc gia mỗi khu vực mỗi đoàn thể mỗi tổ chức mỗi tập thể mỗi cá nhân thì luôn luôn chọn đường đúng mà đi tuy nhiên cái đúng đó phải được hiểu như thế nào thứ nhất là đúng về bản chất thứ hai là đúng về thời điểm thứ ba là đúng về cương cường độ nha chứ đừng có nghĩ rằng là nó là đúng thì cấm đầu làm không kể đến thời điểm không kể đến cường độ cái tinh thần của Phật pháp là đứng giữa các cực đoan không để cái gì đó nó quá yếu hoặc quá mạnh không có coi cái nóng là tốt hoặc là lạnh là tốt mà cái gì đó chừng mực nha chừng mực cái quan trọng của Phật pháp là như vậy đó cái tinh thần của trung đạo là không để mình bị lệch bởi vì khi nó lệch thì nó không còn giữ được cái công dụng cũ nữa nhớ nha cái cái cái, cái tại sao tôi muốn tôi chọn cái đề đề giảng này là bởi vì ờ, tôi cũng nhận nhiều uh, nói nhận này có đúng mà tôi bắt gặp được nhiều tôi bắt gặp được nhiều cái hình ảnh Ừ, ừ, sinh hoạt phật sự ừ, trên internet báo Phật giáo Phật giáo Việt Nam Phật tử Việt Nam báo giặc ngộ rồi thấy trên Facebook thì tôi, tôi thấy tôi hơi có cái thoáng giật mình là không biết rằng trong những cái đám đông rần rần này có mấy ai chịu nhớ được à, những cái khía cạnh này của Phật pháp thứ nhất là biết chọn cái đường đúng mà đi thứ hai kiểm soát được là mình có đúng lúc và có đúng cái cường độ hay không nha học đạo là tốt nhưng mà coi mình đang ở lứa tuổi nào nha ra thời buổi này trên râm quý thầy quý uh, chư tăng thì mở râm từ sau cái corona covid thì các lớp nó dày đầy dãy rồi đó có nhiều vị họ còn khoe là lớp nào cũng mang cái đầu tới hết trơn á đó cái đó là tốt hay quan trọng ý nghĩa à, phước báo công đức nhưng mà mình làm ơn mình coi coi cái thời gian còn lại của mình là bao nhiêu và cái thời gian mỗi ngày mình dành để chuyên tâm chánh niệm tuệ quán là bao nhiêu nhớ hai cái đó không một là thời gian mình còn lại bao nhiêu dĩ nhiên mình đâu có biết được nhưng mà mình có thể đoán mò là không quá 10 năm không quá hai chục năm đoán là được chứ chẳng hạn như với cái tình trạng sức khỏe của tôi thì tôi biết chắc khoảng 90 phần trăm là tôi khó qua tuổi 70 cái đó là nói với tất cả sự thật lòng đừng có nghĩ là chắc ông than vãn rồi ông nói đùa ông coi chỉ tai, coi tử vi coi chỉ bụng chỉ chân bá nhưng mà mình phải tự biết rồi với cái tình trạng này thận này gan này bao tử này à, huyết áp này à, đường huyết này thì mình biết à, biết biết là nó không quá hai quá hai chục năm đâu mà phải tự mình biết chứ à, phải tự mình biết mình biết qua hai chục năm mà nếu mà qua được đó thì coi chừng nó qua nó nó qua được mà nó qua xong là mình thành cái gì thành cái đồ vẽ hay là mình tiếp tục là một người gọi là ngon lành là cái đó cũng trời biết nha và ờ, Mỹ nó kia cái giai đoạn là tuổi già giai đoạn đau hiu là giai đoạn xuống đồi nó xuống lẹn lắm nó xuống như mình hồi trẻ hồi trước 50 đó thì ờ, bệnh xong rồi nó bình phục cái trở lại như cũ ờ, nhưng mà sau 50 đó, mà bị cái gì rồi nó đi lưu nó, nó, nó mượn cớ nó xuống luôn chứ nó khó quay trở lại lắm nó khó lắm ví dụ như là có những người mà sau một thời gian mình gặp lại là họ bị một cái động bệnh ví dụ họ bị stroke đi bị stroke là tóc nó xuống nó bạc thấy rõ và da tái thấy rõ và họ đi đứng thấy yếu thấy rõ mình thấy ăn uống nó đã thay đổi khả năng đi bộ sinh hoạt hoạt động nó thay đổi nó xuống xuống lẹ lắm nhớ cho nên việc thiện thì nên làm không? học đạo nghe pháp cúng dường bố thí phục vụ lăng xăng các đạo tràng hay đúng ý nghĩa việc đó cần thiết đúng nhưng mình làm ơn nhớ coi về bản chất mình đã đúng chưa ok đúng nhưng mà về thời điểm về cường độ có ok không mình có kiểm soát được hay không đó lại là chuyện khác nhớ nha nhớ cái đó cái đó rất là quan trọng à, chạy bộ vận động là tốt ăn rau trái hạn chế thịt đỏ là tốt nhưng mà mọi thứ phải trong vùng kiểm soát trong cái mức độ kiểm soát được Đấy. chứ không phải là tốt ở đây có nghĩa là cấm đầu cấm cổ ờ, gọi là bất kể trời đất là coi chừng lộn lộn đi sai không có đúng nữa không có tiếp tục đúng nữa đâu nha đó rất là quan trọng và tôi nhắc lại biết đạo ở 20 năm tuổi trẻ thì tập trung cho học nhưng mà ở tuổi trung niên á, là 20 là là phải là một nửa học một nửa hành à, nhưng mà ở biết tuổi biết đạo ở cái tuổi mà 20 từ 50 đến 70 là hai học mà một hai hành một học mà sau cái tuổi 70 thì trăm phần trăm là cho hành nha thì mình thấy bắt đầu tuổi 50 tới 70 là chỉ còn có hai hành mà chỉ còn có một học thôi 50 hay như ở tuổi của tôi nè tôi sinh năm 69 năm nay tôi 51 thì ở tuổi này trở đi mà nếu tôi có muốn nghiên cứu muốn thuyết giảng thì ờ, tổng thời gian tôi chỉ dành được một phần ba đó là maximum ờ, maximum đó nha chứ còn mà nên nhớ 50 của người này không giống 50 của người kia đừng có nói là giống nhau sai bởi vì có những người 70 vẫn đi đánh golf vẫn 70 vẫn đi đánh tennis được 70 đó tôi có gặp một cụ ở Atlanta Georgia đó bên Mỹ đó 80 cụ đánh tennis đẹp lòng lấy 80 cơ bắp muscle có như nhìn là mê luôn Đấy. nhưng mà tối hồi mình nó xuống rồi nó xuống một cái óc không thắng không phanh luôn nha nhưng mà thôi nói chuyện với người ta tôi chỉ nói rằng 50 của thằng đèo không giống của thằng tí đâu nha. và từ đó 60 khác nhau 70 khác nhau 80 khác nhau nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng nha Đấy. chứ đừng có ngồi mà, mà mà mà nói là là, là, là, là, là mình còn trẻ trong râm này tôi thấy rất nhiều ông kiên với ông, ông nhân nè hai ông tôi thấy mặt mấy thằng kia tôi có thấy mặt thì tôi thấy toàn là tóc bạc rồi nó thấy nó đớm đớm nó đớm thì bắt đầu thấy gớm rồi đó gớm nó bạc bạc nó giống như xà mâu rồi đó như tôi bây giờ nó cũng xà mâu rồi nó nó chỗ nó lớm đớm đớm đớm nó bạc mà khi mà mình cạo rau rau bạc mà đã ngậm ngùi rồi thấy chòm rau bạc để ngậm ngùi mà hồi đầu nó nó nó phải pha bộ hai cộng mình thấy nó vui nhưng mà sao tôi thấy cái, cái nó pha hơi nhiều hồi đầu mình thấy ờ, muối với tiêu mà mình thấy mà từ từ là mình thấy cái độ muối thì nó, nó cái độ chênh lệch nó hơi lớn à, chênh lệch là thấy muối nó nhiều hơn tiêu là thấy ngại rồi à, muối nhiều hơn tiêu cho nên đó, à, chỉ thêm có rau răm nữa là thôi đó đến ít, thì còn để mà bỏ rau răm được nhiều quá <laughs> muối tiêu mà nó chênh lệch nhiều quá là cái bỏ rau răm vô nó cũng trật nha ừ. cái, cái nhớ tâm niệm là cứ nhìn cái cái đầu tóc mình nhớ là bây giờ không còn chỗ vô rau răm ghé vô nữa là, là hiểu rồi đó cho nên phải nhớ đúng sai trên bản chất là một chuyện còn phải coi đúng sai trong thời điểm đúng sai trong là cường độ và cuối cùng là đúng sai trong cái công dụng đúng là cái công dụng này là cái gọi là cái cái extra thôi có nghĩa là từ cái chuyện mà mà sai đúng trong cái thời điểm sai đúng trong cái cường độ nó dẫn đến cái công dụng mình làm gì nó đúng nhưng mà vì nó sai thời điểm vì nó sai cái cường độ cho nên nó dẫn đến cái sai trong tác dụng đó nó sai trong tác dụng bản chất thì nó đúng đó nhưng mà về cường độ và về thời điểm nó bị sai à, nó không có đúng cái mức yêu cầu cho nên nó dẫn đến gọi là sai về về công dụng lẽ ra đó là mình làm thiện là mình phải được an lạc làm thiện là phải đem lại lợi ích cho mình cho người còn đằng này mình tu cái kiểu gì mà mình thì không còn an lạc nữa à cái này mới quan trọng càng tu là càng sân si càng học giáo lý là càng trở nên ngã mạn càng trở nên bực dọc thấy ai sai chịu không nổi đó là một cái bậy càng học càng thấy coi thường mấy đứa không học đó lại là sai lại là cái bậy bố thí cho nhiều để lòng thanh thản bố thí để cởi mở là đúng là hay là tốt là giỏi nhưng bố thí để mà thấy mấy đứa mà nó nghèo nó không bố thí được mình coi thường hoặc là bố thí để mà thấy mình hay mình là đại gia ví dụ là xài vậy nó đã sai về công dụng nha và cũng phải nói thêm đừng nghĩ rằng một chút kiêu ngạo trong lòng mình không là gì hết sai sai bé bố thí với lòng buông bỏ công đức vô lượng giữ giới học đạo thiền định với cái lòng xả kỹ vô ngã công đức vô lượng nhưng chỉ cần có gắn cái tôi vào thì lập tức nó hữu hạn ngay nhớ cái này nha nhớ cái này nha buông hết chỉ dốc lòng làm phước không nghĩ đến mình thì nó là vô lượng mà nghĩ đến cái tôi cái ta thì từ cái vô lượng nó chuyển qua hữu hạn à, nhớ cái đó mà đâu có ai muốn mình nữa là mà có cái công đức hữu hạn phải là công đức vô lượng nhớ nha công đức vô lượng còn cái hữu hạn hãy làm bằng tâm hữu hạn thì nó sẽ dẫn đến cái gì ta quả báo hữu hạn hữu hạn có nghĩa là hạn chế đấy trong ai thì đàm nó rất rõ là mỗi người có một cái hành trang tiền nghiệp và cái nền tảng tâm thức khác nhau cho nên nói trên công thức thì tâm thiện có 8 đó tâm tham cũng có 8 đó là nói trên công thức chứ trong thực tế cái nền tảng tâm thức và cái hành trang tiền nghiệp không giống nhau cho nên nó tuy nó 8 nhưng mà mỗi người có một cái kiểu tâm thiện khác nhau như vậy thì có bao nhiêu người thiện tâm thì có bấy nhiêu kiểu tâm thiện ở mỗi thời điểm nó là một kiểu tâm thiện không? mỗi người là một kiểu mà mỗi thời điểm lại là một kiểu nữa cho nên có vô số cái loại tâm thiện vô số loại tâm bất thiện mặc dù kể gọn á, thì ta thâm tham có tám sân có hai si có hai tâm đại thiện có tám đó là mình kể theo công thức kể gọn chứ còn mà tâm tham á, mà mà kể có tám là gì là tâm tham đó thọ hỷ hay là thọ xả rồi cái gì nữa tự phát hay là bị tác động rồi cái gì nữa có tài kiến đi cùng hay không đó là tâm tham tổng cộng là lấy ba cái đó suy ra thành ra tám trường hợp rồi tâm thiện cũng vậy tâm thiện đó là thọ hỷ hay thọ xã à, cái hào hứng hay là là thờ ơ à, thứ hai là tâm thiện đó là tự phát hay là bị tác động có nghĩa là và ừ, tác động đây nghĩa là tự mình do dự ít lâu mới làm bị ai để suối ai đối dụ mình mới làm đó tức là tự phát là tác động thứ ba là tâm thiện đó nó có đi cùng với trí tuệ hay không trí tuệ là gì trí tuệ này có nghĩa là cái kiến thức văn tư tu của mình á à, cái trí tuệ là cái hiểu biết của mình về lý nhân quả về à, là bốn đế 12 duyên khởi về tam tước nha thì có những người mang tiếng là phật tử nhưng mà cái hiểu của họ về cái nghiệp lý cái quả báo ứng rất là hời hợt hoặc là zero zero cái hiểu mà nói rằng làm thiện được thiện là ác bị ác trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu cái hiểu đó là đối với tôi là chỉ không phải mấy thôi chứ nó không phải là một nó chưa được một phần trăm mà nó lại không phải mấy thôi. nha nhớ nha bởi vì ngoại đạo không biết Phật pháp à, họ vẫn tin cái chuyện là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu trồng ớt được ớt trồng cà được cà họ biết chứ à, nhưng có một điều cái quan trọng nhất ở đây là buổi đêm hôm qua tôi có đọc một đoạn chú giải trong đó nói thế này có những vấn đề giáo lý pháp sư không dễ dàng mà mà giảng được cho người ta và người nghe cũng không dễ dàng gì mà hiểu nổi đọc đó mới thấy khiếp nha có những có, có những vấn đề giáo lý mà bản thân người giảng rất là khó khăn để mà tìm cách ờ, vừa ý giảng cho người khác không cái người dạng là khó khăn mà người nghe nó cũng rất là khó mà hiểu được trong đó mới nói rõ chẳng hạn như làm sao để cho người ta chịu hiểu rằng không có một cá thể nào tồn tại độc lập trong cuộc đời này ha tôi nói thiệt chậm không có một cá thể individual nào mà tồn tại trên cuộc đời này, không có cái cái cái cái cái, cái person personal nào tồn tại trên đời này hết không hề có không không có một cá nhân cá thể nào tồn tại mà tất cả là một khối tổng hợp của các điều kiện của các nhân duyên không à, thí dụ như nó thằng tèo thì trước hết nói về cái thể lý vật chất của nó là một khối gồm có tóc lông móng răng da còn nói chuyên môn một chút chút là gì là carbon là hydro là là ờ, là, là oxygen là nitro nitrogen à, chứ còn không có gì hết nha nếu mà nói rốt ráo à, nhưng mà nói rộng nói theo cái, cái nghĩa đời thường đó là tóc lông bóng răng nha thịt gân xương thủy thận tim gan mật đầu mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu à, nó làm ra cái xác của thằng tèo còn về đời sống tâm linh tinh thần của thằng tèo thì nó gồm có thiện ác buồn vui tam lam sân hận tà kiến ngã mạng hoài nghi hôn trầm thụy miên trậu hối rồi có từ bi hỷ xã trị tuệ chánh niệm thiền định nguyên một cốc nó làm nên thằng tèo mà đương nhiên này trong đó cái nào mạnh nào yếu thì quý vị biết rồi không à, thì cái, cái, cái trong đa phần chúng sinh thì luôn luôn luôn luôn dạ, luôn luôn là cái ác nó nhiều hơn cái thiện cho thể nào mà cái thiện nhiều bằng bằng chứ không có thì nó mà, mà nhiều hơn hiếm lắm cái hạn mình mà thiện nhiều hơn ác là cái hạn này đó là chỉ là một trên một tỷ thôi mà sẽ ít hơn nữa nha cho nên cái người mà hiểu được cái đó nó mới gọi là trí tuệ Dạ, cái trí tuệ trí tuệ về nghiệp lý thì trong giáo lý trong trong trong kinh minh chú giải nó có những cái trường hợp mà pháp sư khó nói giải thích mà người nghe cũng khó hiểu được đó là trường hợp nói về chúng sinh dạ, khó ai mà chịu nổi cái cái cái sự thật rằng là không có một cá thể nào tồn tại chỉ là sự lắp ráp mà họ hiểu được cái đó không phải dễ không phải dễ à, nghe cũng gần gần đầu đúng là cũng có lý đó có lý nhưng mà cũng sau khi mà về một mình cũng lén lén nghĩ là làm gì cũng có cái tôi có chứ tôi làm thiện rồi tôi được hưởng quá lành tôi bố thí rồi sao tôi giàu tôi cúng hoa rồi sao tôi đẹp ví dụ như vậy họ cũng lén họ nghĩ à. chỉ có chánh niệm liên tục mới chị hiểu rằng mình chỉ là một đống bọt nước à, sẵn sàng tan rã bất cứ lúc nào một cái biết do thể nghiệm thân chứng không qua vay mượn từ người khác để thấy đó mới xài được mà khổ thay là trong kinh nói rất rõ đa phần chúng sanh không chịu nổi cái, cái, cái sự thật phủ phàng này họ không chỉ hiểu rằng họ là một đống bọt nước mà họ cứ lén lén nghĩ dù gì cũng một còn có một chút thôi nào đó nó, phản phất nó lạng vãng nó ván vất ở đâu đây bàn bạc ở đâu đây lãng đạn ở đâu đây này cái khó thứ hai nó là khó mà diễn tả cho họ nghe thế nào là vấn đề tái sinh ở trong Phật giáo nguyên thủy bởi vì đa phần chúng sanh một cho rằng chết rồi là hết ha là cho rằng chết rồi nó có một cái hồn nó đi từ điểm A nó qua điểm B đến đầu thai không hề có chuyện đó không hề có chuyện một cái gì đó something à, nó đi từ cái somewhere go somewhere là không có cái đó không có mà nó là mà phải hiểu rằng thiện ác nó chỉ có mặt trong một từng sát na rồi là biến mất mà trong lúc mà nó xuất hiện như vậy nó đang kín đáo âm thầm lặng lẽ nó để lại một cái quả báo trong kiếp sau mà khi nó chưa có trổ thì mình không có thấy giống như một cái cây mà nó chưa đến lúc ra trái thì mình có trẻ nó ra làm triệu lần mình cũng không có thấy được cái trái nó trốn ở đâu nhưng mà khi đủ duyên rồi tự nhiên cái trái nó trồi ra các vị hiểu các vị hiểu đấy giống như một đứa bé buổi đầu nguyên thủy nó chỉ là một một cái con tinh trùng nhỏ xíu nhưng mà sau 5 tháng 8 tháng 10 tháng thì nó ra một thằng bé ngon lành hoàn chỉnh nhưng mà bây giờ khi mà trong tuần lễ thứ nhất thứ nhì các vị có trẻ bà má ra 800 khúc thì có vị đố bị tìm được cái ngón tay của nó hai tuần lễ đầu tiên làm gì có ngón tay ngón chân không trẻ má nó ra mình đem má ra mình giả làm nem làm làm chả cũng không thấy thằng bé đâu hết nhưng mà cứ để để thời gian đủ duyên 8 tháng 10 tháng mà nó phọt ra một thằng bảo đảm điện nước đầy đủ gara vô hai xe luôn đấy thì ở đây cũng vậy cái uh, thiện ác tạo ra thì nó kính đáo lặng lẽ âm thầm nó tạo ra một cái quả tái sinh trong tương lai còn cái chuyện mà bao giờ thì khó nói tùy cái cường độ ví dụ như có những cái nghiệp nó cho quả ngay trong từng lễ luôn có cho ngay trong từng lễ luôn hoặc là cho quả ngay tích tắc vừa tạo nghiệp xong là cho quả ngay trước mắt luôn có trường hợp như là um, cúng dường cho mấy cái vị mà xả thiền diệt hoặc là những người mà xúc phạm hiền thánh là có thể trổ quả ngay trong vòng tích tắc rồi có những trường hợp nó trổ trong vòng một tuần ví dụ như vua thiện giác có những trường hợp nó trổ trong vòng vài tháng vài năm hoặc là trong vài thập niên thế giờ tuổi trẻ làm thì trung niên mới có hưởng quả hoặc trung niên làm thì tuổi già hưởng quả hoặc có trường hợp kiếp này làm thì kiếp tế hưởng quả nhưng có trường hợp kiếp này làm phải 800 ngàn kiếp sau nó mới trổ quả wow nhớ nha 800 ngàn một triệu kiếp sau nó mới cho quả tùy vào cái cái cường độ của thiện tâm ác tâm mà nó cho quả lúc nào rồi nhớ nó nhiều loại nghiệp như vậy ừ. rồi và khi nó tạo ra cái nghiệp nó đẻ nó một lúc nữa nó ví dụ như bây giờ cách đây ba ngàn kiếp tôi có cúng dường cho một đức phật độc giác này và cái quả đó kiếp này nó mới trổ này cho nên kiếp này tôi vừa tắt thở xong thì nó có một cái tâm đầu thai đưa tôi về trên cõi đấu sinh mà trong khi kiếp này tôi là một cái thằng ăn cướp đầu trộm đuôi cướp lật lọng lừa đảo cướp của giết người hiếp cưỡng hiếp phụ nữ hà hiếp người già trẻ con nhưng mà nó, cách đây ba ngàn đại kiếp về trước tôi từng cũng như cái phần động giác tôi hưởng rất là nhiều quả nhưng trong đó có một cái quả duyên sót là kiếp ni nè khi tôi tắt thở rồi tôi sẽ có một cái tâm đầu thai để tôi đi về cảnh giới lạnh mà cái tâm đầu thai đó nó chỉ có xuất hiện trong một sát na rồi nó biết mất thì lúc bấy giờ tôi nói là tôi mình trên ngôn từ mình nói là tôi được tái sanh thật ra toàn bộ cái cái cái cái cái cục nợ này nè lúc đó là nó đã bị kết thúc chấm dứt finish totally nó không còn để là cái gì hết nha nó còn để là cái gì hết nó còn để là cái gì hết à, chứ đừng nghĩ rằng có một miếng một miếng một mảnh vụn nào đó của con người này tiếp tục đi từ đây mà qua bên kia là sai không có nhưng mà đa phần người ta chịu không nổi cái sự thật này đấy rồi tiếp theo đó là trong kinh nói là cái kiến thức về 12 duyên khởi họ hiểu không nổi các giảng sư mà tìm cách giảng với người ta là đã lòi con mắt ổng khó đổ mồ hôi cả lít luôn mà cái đứa nghe nó nó cũng đổ mồ hôi 5 lít nó cũng khó hiểu nếu nó không có căn bản giáo lý nếu nó không có cái túc duyên ba làm bằng đời trước thì nghe cái 12 duyên khởi rất khó rất rất khó nha rất khó 12 duyên khởi thì bắt tôi giảng online thì khó cho tôi lắm nó là một cái giáo lý rất là khó tôi chỉ mong là bà con chắc anh chị cách đây không lâu là bà con mình đức qua đây học đó rồi ờ, cách đây hai tuần lát là họ qua nhưng bị cái covid họ kẹt cho nên mong là sau khi covid nó lắng họ qua đây hoặc là tôi mong tôi thiết tha mong để thêm chữ thiết tha nữa à, được gặp mà một nhóm bà con hiếu học không dám bỏ chuyện nhà chuyện mình bỏ hết quê hương xứ sở để mà gặp nhau ở Calama tôi ước mơ cái ngày đó được gặp tận mặt à, được mặt gặp mà được gặp tận mặt bà con có một tấm bảng có một cái manh giấy lớn tôi ngồi đích thân tôi ngồi tôi nói tự nhiên các vị có tới 800 ông thầy để học về duyên khởi chứ không phải chỉ một mình tôi nhưng mà tôi đang nói về học của tôi thôi với mấy cha cái mắt mới thì tôi nha thì tôi mong có dịp ừ, gặp bà con bên đó thì bà con mới thấy tại sao giáo lý duyên khởi học nó chua nó rất là chua bà con chịu khó học kỹ cái lớp chú lớp chủ nhật ấy, à, học kỹ thì tôi mong rằng đúng một năm sau khi covid nó hết thì những bà con nào mà đã giữ xong cái lớp chủ nhật này bà con mới đủ vốn liếng để mà lúc đó về Calama đấy và ờ, hồi tôi quay lại cái nội dung của bài giảng đó là ừ, tùy thuộc vào những cái tâm trạng cái, cái, cái, cái là cái cường độ ừ, và cái chất lượng của thiện tâm mà ừ, khi mà chúng ta nhận quả chúng ta nhận ở mức độ nào Đấy, nãy tôi đang bàn về cái công dụng đó tức là mình thiết tha tu tập ờ, công đức ờ, để làm chi nếu mà để hưởng quả nhân thiên thì tôi không có ý kiến cái người đó là đối với tôi là hết xài còn cầu quả nhân thiên đối với tôi là hết xài bởi vì cái cái đỉnh cao của Phật giáo mình là nhắm tới cái gì nhắm tới cái chuyện gọi là chấm dứt sanh tử không ngày chưa biết đạo thì mình chỉ chạy theo cái thích biết đạo rồi là chạy theo cái thiện không nhưng mà biết đạo thêm một bước nữa đó thì không còn coi cái thích và cái thiện ác ra gì đó chỉ mong không còn thiện ác buồn vui nữa thì đó mới là đúng là phật tử thứ thiệt còn đến giờ này mà một là chưa biết sợ sanh tử đến giờ này mà còn cầu quả nhân thiên đến giờ này mà còn gọi là mơ hồ mù tịch về cứu cánh niết bàn thì tôi e rằng chúng ta không có cùng chiếc thuyền đâu nhiều lắm là chỉ gặp nhau một lần này thôi rồi mỗi người mỗi ngã tiếp tục chia tay nhau trên cái bến đời mịt mù không có điểm hẹn này ừ, nhớ cái đó rất là quan trọng thì cái trí tuệ đó cái công đức lúc mà làm phước đó là phải có trí trong những cái vấn đề giáo lý căn bản thì từ cái nền tảng đó thì đời sau kiếp khác sinh ra đó. trên cái nền tảng mà thiện tâm mà có trí này nè nó mới cho chúng ta giàu có một cách có trí thông minh một cách đúng chánh pháp chứ nó có loại thông minh mà không đúng chính pháp đó nha chúng ta có thể trở thành một nhà học giả về ngôn ngữ học về khoa học chúng ta có thể trở thành một nhà nghiên cứu một nhà bác học được giải Nobel ờ, vật lý hóa học y học tùm lum hết nhưng mà về mặt là tu hành giải thoát thì chúng ta là một con số không to đùng nha cho nên tùy thuộc vào ờ, cái chất lượng thì thuộc vào cái chất lượng thiện tâm à, mà chưa mà mà cái chất lượng điện tâm đó nó, mới có một cái công dụng như thế nào coi chừng mất cả một đời hy sinh cả cái cơ hội được làm người được gặp chánh pháp để rồi mình bỏ cơ hội đó mình chỉ đi cái mình được cầu được chỉ là quả nhân thiên thì coi như là đã sai tác dụng rồi mặc dù xét trên mặt ờ, là lý thuyết thì, thì chúng ta đã sống và hành động bằng tâm lành đúng nhưng mà về công dụng thì không công dụng nó đã sai bởi vì con dao nào cũng là con dao công dụng của con dao thì giống nhau nhưng mà quan trọng nhất là cái cái mục đích của con dao thì giống nhau nhưng mà cái công dụng của nó mình dùng con dao để mà hại người để mà gây án khác con dao dùng để làm bếp khác con dao để đi làm vườn khác cũng con dao đó nhưng mà tùy lúc nha thì ở đây cũng vậy được gọi là thiện ác đúng sai chuyện đầu tiên là căn cứ trên cái bản chất của nó thứ hai là trên cái thời điểm thứ ba là trên cái cường độ và cái thứ tư là nói đến cái công dụng của nó đấy công dụng làm phước một đời mà cuối cùng tâm vẫn không an làm phước một đời mà khi trọng bệnh vẫn sợ hãi vẫn tiếc nuối vẫn đau đớn khi đối diện với cái chết vẫn bối rối hoang mang là không khá tôi đã nói hoài có tổng cộng là ba kiểu chết kiểu chết thứ nhất là kiểu chết của người không đạo có nghĩa là chết trong sợ hãi và tiếc nuối không cái thứ hai là cái chết của người hiểu đạo có nghĩa là chết trong sự chán chường không có còn liến tiếc gì hết không rồi cái chết thứ ba là chết của người liễu đạo thứ nhất là người không có đạo thứ hai là của người hiểu đạo và cái thứ ba là chết của người liễu đạo cái chết của người mà không hiểu đạo đó là gì ta là sợ hãi hoặc tiếc nuối còn cái chết của người hiểu đạo là gì ta là chán trường ra đi trong sự chán trường nhưng mà cái chết của người liễu đạo là sao ta đã đi trong sự thanh thản bình tâm nằm chờ trái rụng nằm chờ trái rụng và cái niềm mơ ước lớn mơ ước lớn nhất của tôi không phải là sống lâu cũng không phải là cầu vô bệnh trong tuổi già không cầu một cái điều kiện sống như ý tôi chỉ mong có một chuyện thôi nếu đời này không đủ duyên chứng sơ quả thì chỉ mong có một cái chết phải nói là bình tĩnh chỉ mong hai cái đó nếu mà đời này mà không đủ duyên chứng sơ quả thì chỉ mong có được một cái chết bình tĩnh là sao không sợ hãi không tiếc nuối không luyến tiếc không nhớ thương người hay vật Ừ, không chỉ mong thấy rằng nó kỳ kỳ tắm rửa sạch sẽ đắp y áo ngon lành lên nằm hoặc là ngồi đàng hoàng theo dõi nữa coi nó leo lét leo lét leo lét cuối cùng xong chết như ngày phát minh đa phần là người ta chết là người ta phải có một cái phóng xuất dãy ruột hoặc là phóng xuất bài tiết này những người thắt cổ thì họ cũng có cái ejaculate hoặc là cái người mà trọng bệnh thường họ hay có một chút bài tiết ở đại đường đại hay đường tiểu này à, ờ, nhưng mà cái, hoặc là phải có chút dãy dụa gì đó không hoặc là cái cổ ngoẹo rồi mắt trừng mắt trợn rồi le lưỡi ví dụ như mà có cái cái gì một chút hoặc là nhăn nhúm sao đó nhưng mà đằng này ngài pháp minh là vẫn giữ cái cổ cực kỳ ok nha cực kỳ ok giữ nguyên cái cổ rồi cái cổ ngài còn đẹp hơn cái cổ của cái người mà ngủ gục nó ngủ gục ra còn bình thường ngài giữ cái cổ cực đẹp trong một cái hình thái gọi như hoàn hảo ờ, tuyệt mỹ không có thể phê bình không thể đòi hỏi hơn Đấy thẳng như thế này một cái thế ngồi cực vững đấy, cổ ổn định thẳng lưng thẳng đấy, tắt thở thì phải là một cái nội tâm ổn cố như thế nào đó mới chết được như vậy coi như là cái ông phật tử mà tới gõ cửa để mà để bác nhìn ngài không biết ngày mất mình tưởng là ngài đang nhập thiền nhưng mà ông chờ lâu quá thì ông mới đành gõ cửa thì lúc ông gõ ông thấy ngày không lên tiếng là ông vẫn còn hy vọng là ngài đang nhập vô cái cơn đại định tam muội nào đó vẫn còn hy vọng nhưng mà cuối cùng ông thấy kỳ quá đi nó lâu quá thì ông thì cái phòng của ngài xin lỗi chín ngày đề nghị chín ngày đề nghị nha lúc đó chúng tôi còn ở biên hòa ngày mất buổi sáng à, ngày mất buổi sáng không chính xác ngày mất đêm, đêm hay là gì sáng tôi biết nhưng mà mọi người biết được cái tin mà loan đi là ngày mắt là buổi sáng thì buổi chiều hôm đó khoảng 2 giờ chúng tôi chúng tôi là cái thằng này là, là có mặt ở đó chung với uh, hòa thượng bổn sư tức là hòa thượng ờ, giá chánh ấy. Ừ. thì qua tới nơi thì mọi người mới đem bọc đắp rượu bớt ngày xuống mà cái ông mà buổi sáng mà ông tới để bán cái ngày đó chỉ có khi mà vô được tới nơi thì ngài thẳng người này mà vô được cách nào theo đề nghị của ngài thì cái phòng của ngài tôi nói xin sám hối ngày ngày ở góc lá rồi người ta sợ rắn ngày sợ sợ cho ngài năn nỉ ngày hết cách thì nó tôi bây giờ cất kiểu chuồng heo đi có nghĩa là bên dưới mình xây gặp ừ, tầm tầm khoảng chừng ờ, hơn mét vậy đó, lại gặp không rồi còn phía trên đó là lá với tre cho nên cái, cái cửa sổ từ gặp ở ừ, dưới lên khoảng chừng hơn mét mét hai mét rưỡi rồi phía trên mới làm mấy cái sông tre cho nên ở ngoài nhìn vô đó là coi như là thoải mái luôn là y như cái chuồng heo cắt thì kiểu chuồng heo đó. cắt vậy ít tốn kém mà người nói cái lòng nó cũng không có tham thích liên tuyết liên tiết mà đồng thời nó lặng trộm nó cũng có mèn bên nó nhìn vô cái, cái nhà chỗ đó nó biết trong đó không có cái gì hết cho nên ngày đi bác thì không có cần bóp bóp ổ khóa để gì, um, ăn trộm nó nhìn vô nó biết trong đó có cái gì rồi vô làm cái gì Đấy. mà cái chết là cái chết rất đẹp cái chất của sư của ngài ờ, uh, sơ tổ hộ tông cái chết của ngài hộ nhẫn đó là những cái sự ra đi mà phải nói đáng để chúng ta rõ giải ước ao mong đợi hy vọng trông chờ và lập nguyện rất là đáng rất là đáng ngày hậu tông ngày hậu nhẫn ngày pháp minh ngày đó là những cái sự ra đi phải nó đẹp kinh khủng đấy thì chúng ta không cầu sống la thọ không cần khỏe mạnh tuổi già không cần giàu có sung túc ờ, thuốc men đầy đủ mà chúng ta chỉ cần cần ờ, cột chân cũng được vì nó tôi đang nói điềm gỡ tôi vẫn nói cột chân cũng được mà miễn sao mà chết chết đẹp chết sạch chết yên và chết tỉnh nha chết sạch là không có hôi hám mùi này nọ còn chết yên là không có dãy dụa quằn quại lên xiết còn chết tỉnh là không có hôn mê mê sản mà biết rõ biết rõ cái gì đó đang đến thì tôi cho rằng ừ, cái chết mà ngon lành chính là cái thành tựu lớn nhất của một đời người này còn cái chuyện mà bằng cấp học vị giàu sang sung sướng uh, toại nguyện về tình yêu về, về gia đạo gia cảnh đối với tôi là rác tôi phải nói ở tuổi này tôi nói điều đó rất là mạnh miệng nha đối với tôi cái niềm mơ ước lớn nhất đó là ra đi trong một cái sự tỉnh táo bình tĩnh bình thản đó là niềm ước lớn nhất này tu như vậy là tu đúng nha tu như là tu đúng ok hẹn lại bà con tuần sau và um, chúng tôi có nhận được một số tin nhắn của nhiều bà con rất là dễ thương ví dụ như họ nói rằng thấy sư hay chọn chữ sư giảng lắm thôi sư quan nghĩ sư ờ, giảng uh, một bữa nào đó sẽ giảng cho nghe cái chữ pháp đi chữ đó hay có người họ nói đề nghị tôi giảng cái chữ đạo đi đạo là con đường nó tùy sẽ là sẽ muốn giảng đạo cũng được là sẽ muốn giảng con đường nhưng mà cái nội dung có người đề nghị tôi nói chữ nhẫn tại vì đa phần phật tử mình là nói tới chữ nhẫn và thí dụ như nói chữ pháp đi thí dụ như nói ờ, tu phải đúng pháp gọi là mình ờ, bây giờ mình cũng không cần đi đâu bởi vì mình đã có pháp rồi tu nhà cũng được này ờ, thuyết pháp ờ, rồi sống theo pháp rồi mình đã có pháp mình đang đắc pháp rồi, ờ, bây giờ hỏi vậy cuối cùng pháp nghĩa là cái gì đó mình sẽ có một buổi mình làm một bài giảng mình nói về chữ pháp bây giờ nói về cái chữ nhẫn thì đa phần cũng hay hiểu nhẫn này có nghĩa là chịu đựng gồng mình trăng mình không nhân mạc trước những cái gì mà nó trái ý nghịch lòng mình nhưng mà xin thưa hiểu như vậy thì nó nghèo quá nghèo đi này chữ nhẫn không phải nhẫn nó có nhiều trường hợp nhẫn là gì là cái nhẫn gồm có nội nhẫn và ngoại nhẫn ừ, ngoại nhẫn là à, chịu đựng được những cái sự à, là tấn công từ ở ngoại cảnh ví à, dụ như là ờ, côn trùng chích đốt khí hậu thời tiết ờ, nóng lạnh rồi người ta đánh người ta chửi hay mít lườm liếc xô đẩy à, thì cái đó gọi là nhẫn trong cái gọi là ngoại nhẫn còn cái nhẫn thứ hai gọi là nội nhẫn có nghĩa là cái khả năng gọi là chịu đựng đối phó bình thản với phiền não nhớ nha phiền não gồm có hai đó là tham và sân còn si thì khỏi nói si luôn luôn nó đi theo hai ông này không tham và sân tức là nhẫn cái này có nghĩa là chịu được trân mình được với cái làm cho mình bực mình khó chịu đau đớn mà cũng chịu được luôn những cái nó cuốn hút mình hấp dẫn mình làm cho mình thấy thích không? À, mình bị đau đớn mà mình gồng được đó là nhẫn mà mình vượt qua được cái cám dỗ đấy vượt qua được cái cám dỗ cũng là nhẫn nha đó là, là, là, là nhẫn trước phiền não đó mà đa phần bà con mình nên là chỉ hiểu không hiểu mơ mơ hồ, thôi nói tu là phải nhẫn nhẫn này nghĩa là cái gì cay đắng ráng nuốt giờ hiểu vậy thì nó nghèo vậy lắm mà nhẫn thì nó gồm có phân tích có nhiều lắm ít nhất là hai đó là nội nhẫn và ngoại nhẫn à, chịu được những gì tác động từ bên ngoài và những gì nó đang quanh hành bên trong nội tâm mà trong nội tâm nó lại chia có hai là mình chịu được với cái gì mà nó làm cho mình bực mình khó chịu đau đớn sợ hãi đã đành mà mình phải gồng mình được với những thứ cám dỗ khó lắm quý vị ơi nó có những thứ cám dỗ mà phải một cái một cái chiều mưa biên giới nào đó không trong một cái bối cảnh ờ, phải nói là nồng nàn lãng mạn nào đó với một cái đối tượng dễ thương nào đó các vị mới thấy gọi là trước một món ăn đấy ngày buổi chiều bác quan mình, mình đi ngang ờ, phòng ăn mà thấy mà nó làm ba cái bánh xèo to đùng giá tươi mập ú không nhưng ờ, nhưng ý nhìn thấy cái nhân mà nó có ừ, đậu xanh rồi nó có nấm sắc mỏng rồi anh trai ăn mặn này nhìn vô là thấy đúng ý của mình mà nước chấm thì coi như như mơ mà mình thì đối xanh mặt mà gông được cái đó là tu nhìn một cái email muốn chửi kèm nữa không chửi đó là tu nhìn một cái tin nhắn mà mình không có phản ứng đó là tu đó là nhẫn đó là nhẫn nè nha thì chúng ta sẽ có một ngày chúng ta bàn về nhiều chữ là bàn về chữ đạo bàn về chữ pháp bàn về chữ nhẫn bớm ai cho tôi nhiều chữ lắm thì bà con có yêu cầu thì cứ gom hết về rồi chúng tôi biết sắp thì tùy hứng chẳng hạn như bữa nay là cái đề tài đúng sai là nó chỉ nảy ra có trong khoảng một giờ đồng hồ ừ, một giờ đồng hồ ừ, tôi nghĩ bữa nay nói cái gì ta thì tự nhiên cái nó lòi ra cái đó tại vì tôi nhớ tôi mở ra tôi thấy ba cái vụ mà lễ lạc là nè à cái vụ này ngộ à ok chúc bà con một <coughs> ngày vui một đêm an lành một tuần như ý hẹn bà con lại à, tuần sau okay. dạ, xin tri sư